đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay của anh à, à, Trần Trung Hiếu, giảng viên huấn luyện à, phụ trách khu vực tại tỉnh Quảng Ninh. kính thưa chị Nguyễn Thị Hồng Yến, chị Lê Phi Yến, chị Ngô Quỳnh Trâm, thưa các anh chị là giám đốc văn phòng tổng đại lý trên 7 tỉnh, 29 văn phòng của khu Đông Bắc A, cùng các anh chị là BD, AT, các anh chị là trưởng phòng kinh doanh, trưởng nhóm kinh doanh, các anh chị là những MDT xuất sắc cũng như các anh chị tư vấn xuất sắc của khu nước Bắc A trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa các anh chị, ờ, trong một buổi sáng ờ, rất là đẹp trời ngày hôm nay thì chúng ta cũng ờ, được sự chấp thuận từ phía ban giám đốc công ty, sự đồng ý hỗ trợ từ phía bộ phận thẩm định. Chúng ta có một cái chương trình ngày hôm nay rất là ý nghĩa. Kính thưa các anh chị, thích ứng nhanh trong cái bối cảnh đại dịch Covid ngày càng diễn biến phức tạp nhằm, nhằm nâng cao hơn chúng ta các cái hoạt động hiệu quả Ờ, bộ phận kinh doanh cũng như là bộ phận ờ, thẩm định ngày hôm nay có phối hợp để tổ chức cái, cái chương trình ờ, chia sẻ cũng như hỗ trợ cho các anh chị giải đáp được những cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể hồ sơ nộp vào và phát hành một cách nhanh nhất làm sao chúng ta có thể thẩm định được hồ sơ cũng như thẩm định được tài chính cũng như thẩm định được một số các bệnh lý thông thường đây là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ được giải đáp trong cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay kính thưa các anh chị tối đa của phòng Zoom của chúng ta là 500 các anh chị và ngay từ những ờ, giây phút đầu tiên của ờ, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đón nhận được cái sự chủ động cũng như là cái sự thích ứng rất là nhanh từ phía các anh chị ờ, sau một cái chương trình chia sẻ ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một buổi làm việc rất là hiệu quả và dần tin tưởng rằng với sự quan tâm của các anh chị với sự hỗ trợ đắc lực từ phía bộ phận thẩm định và đại diện ngày hôm nay là chị Yến À, hai chị Yến cũng như là chị Trâm à, sẽ hỗ trợ và trang bị cho chúng ta những cái kiến thức bổ ích nhất à, các anh chị hãy chuẩn bị cho mình những cây bút thật là nhiều mực những trang giấy thật là sẵn sàng để chúng ta ghi lại những cái thông tin bổ ích giúp chúng ta có thể về đích tháng 6 cũng như về đích quý 2 một cách hiệu quả chúc các anh chị một buổi sáng thật là vui hiệu quả cũng như có một chương trình chia sẻ ý nghĩa xin được cảm ơn các anh chị và ngay sau đây không để các anh chị phải chờ đợi lâu Ờ, Duẩn xin được ờ, mời các anh chị chúng ta đến luôn với chương trình ngày hôm nay. À, xin cảm ơn các anh chị. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của anh Duẩn và ngay sau đây để bắt đầu chương trình thì Hiếu xin được mời trưởng phòng phụ trách cấp cao phụ trách thẩm định chị Nguyễn Thị Hồng Yến sẽ bắt đầu chương trình chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Xin trọng kính mời chị. Dạ, xin kính chào ban giám đốc và tất cả các anh chị quản lý tham gia chương trình ngày hôm nay. À, Tôi xin thay tôi và bác sĩ Phi Yến à, xin đại diện cho phòng thẩm định chia sẻ với các anh chị một số nội dung liên quan tới quy trình quy định thẩm định, à, cập nhật một số điểm mới trong cái quy định thẩm định, à, đồng thời chia sẻ với các anh chị là những cái hỗ trợ của ban giám đốc và từ phòng thẩm định đến với các anh chị trong cái thời kỳ, thời kỳ khó khăn dịch bệnh ngày hôm nay. À, nội dung phần chia sẻ hôm nay gồm các phần sau, gồm khoảng chừng 11 11 à, cái nội dung chính thì trước khi bước vào cái uh, uh, uh, nội dung của à, thẩm định hôm nay á, thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau là uh, lý do tại sao mà mình phải thẩm định thì chắc trong số các anh chị cũng rất nhiều lần sẽ tự hỏi là bán bảo hiểm thật là khó khăn à, mình tư vấn để mà thuyết phục một khách hàng tham gia bảo hiểm rất khó thì tại sao hồ sơ của mình lại phải thẩm định à, tại sao không phải phát hành rồi trong số đó là tại sao có một số hồ sơ được phí chuẩn rồi một số phải tăng phí loại trừ phải không à à, lý do chính mình cần phải thẩm định là vì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm hiện tại ở Việt Nam còn rất thấp như các anh chị cũng biết tỷ lệ tham gia chưa được 10 cái thứ hai là công ty bảo hiểm nào cũng tính phí dựa trên cái quần thể à, tỷ lệ tử vong chung của quần thể để có một cái mức phí à, bảo hiểm hợp lý thì cái nhiệm vụ của thẩm định là chọn lựa khách hàng để đảm bảo những cái rủi ro trong cái mức phí mà công ty đã tính tại vì nếu như mà cái rủi ro cao hơn thì những năm sau mức phí chắc chắn sẽ cao hơn À, và cái thứ ba là để đảm bảo công bằng trong số tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm thì khách hàng nào rủi ro cao thì phải có mức phí cao hơn. Đó là lý do chính của thẩm định à, mình tại sao mình phải thẩm định. Uhm, nhân dịp hôm nay cũng chia sẻ thật tình với các anh chị luôn phòng thẩm định hiện tại là có 48 thẩm định viên mà tất cả những hồ sơ về như hồ sơ khám hoặc là hồ sơ phải gửi nhà tái á, tất cả các bạn đều mong sao mà hồ sơ kết quả nó bình thường để mà có thể chấp nhận bảo hiểm tại vì tất cả phòng các bạn đều hiểu là bán bảo hiểm rất là khó khăn thì hỗ trợ được các anh chị phần nào là mọi người rất là vui chứ không vì một cái lý do nào đó phải có một cái tỷ lệ tạm hoãn hoặc là từ chối cao nhưng mà mình cũng phải tuân theo những cái quy định hoặc là những cái ràng buộc về cái ờ, của nhà tái đã hướng dẫn thì các anh chị cũng hiểu cho nhé à, bắt đầu à, chia sẻ cái à, nội dung đầu tiên là các yếu tố rủi ro trong thẩm định. À, khi nói về các yếu tố rủi ro trong thẩm định thì chắc anh chị đa số cũng nghĩ là chỉ là rủi ro về sức khỏe thôi. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn có những cái rủi ro khác như là rủi ro về nghề nghiệp, rủi ro về nơi cư trú, thói quen, sở thích và tài chính À, như các anh chị cũng thấy nè, trên cái giấy yêu cầu bảo hiểm của mình có rất nhiều câu hỏi liên quan tới sức khỏe. Thì đối với những cái khách hàng nào sức khỏe bình thường sẽ có mức phí chuẩn của công ty. Còn những khách hàng nào mà có rủi ro cao hơn thì chắc chắn là mức phí nó sẽ cao hơn để đảm bảo công bằng cho những cái khách hàng tham gia tại đây chi. Ví dụ như khách hàng là có bệnh lý viêm gan B nè, tiểu đường, cao huyết áp thì cái mức phí nó sẽ cao hơn là những người không có bệnh gì hết. Cái thứ hai là nghề nghiệp thì đối với những nghề nghiệp và làm việc văn phòng thì phân loại nghề nghiệp chỉ là nhóm 4, nhóm 1. Còn một số nghề, à, ờ, khách hàng có những cái nghề nghiệp rủi ro cao hơn như là làm thợ hồ, làm trên 4 mét hoặc là tài xế xe tải trên 4 tấn thì có phân loại nghề nghiệp là nhóm 4. À, ờ, phân loại nghề nghiệp cao thì nó sẽ dẫn đến cái mức phí cao hơn à, vì thế trong quá trình mà tư vấn á, thì mình cũng sẽ hỏi rõ khách hàng về cái nghề nghiệp để mình phân loại cho chính xác à, để đừng có dẫn cái mức phí cao hơn cho khách hàng qua cái phần mô tả nghề nghiệp và cái bản về nghề nghiệp á, thì công ty cũng đã có gửi đến các anh chị và cái thứ ba là rủi ro về nơi cư trú thì cái phần này nó chỉ áp dụng cho những khách hàng mình sống và làm việc tại nước ngoài thì tại có những cái quốc gia mà mình có thể là nhận bảo hiểm Ờ, có những cái quốc gia mà mình có thể là mình nhận bảo hiểm mà không có yêu cầu à, tăng phí hoặc là một cái điều kiện loại trừ nào và có những cái quốc gia mình phải à, có những cái điều kiện loại trừ đối với sản phẩm bổ sung và có những cái quốc gia mà mình phải từ chối hoặc là tạm hoãn bảo hiểm à, rất là nhiều lần thẩm định nhận được yêu cầu của các anh chị tư vấn á, là sao thẩm định không gửi những cái quốc gia nào à, những cái danh sách nơi cư trú nào mà thẩm định không nhận được bảo hiểm thì à, cái à, thẩm định không thể nào gửi được các anh chị là vì những điều kiện hiện nay trên thế giới á, thì nó thay đổi liên tục mà thẩm định thì phải dựa vào những cái quy định của nhà tái ví dụ như hôm nay đất nước này nó sẽ là phí chuẩn nhưng mà ngày mai ví dụ như tình hình chiến tranh dịch bệnh hoặc là những cái thiên tai khác xảy ra đó thì nó sẽ thay đổi liên tục vì thế đối với trường hợp mà khách anh chị có khách hàng mà là chuẩn bị đi ra nước ngoài á, thì mình có thể là thông báo cho phòng thẩm định trước á, là sẽ đi đến nước nào và khi mà đi ra nước ngoài thì mình lưu ý là nhắc khách hàng á, là phải bổ sung là đến nước nào và cái mục đích công tác là gì là thời hạn ở đó là bao lâu và công việc là là đi du học hay là mình làm những cái ngành nghề nào nếu như mà làm việc á, thì mình nêu rõ là cái công việc mà khách hàng sẽ làm tại cái quốc gia mà sẽ đến và tiếp theo đến là rồi cái thói quen về sở thích thì đối với những khách hàng mà uống rượu bia liên tục hoặc là cái tiền căn hút thuốc lá một ngày nào cũng hai ba gói mà trong vòng nhiều năm á thì khi có những cái thói quen sở thích như vậy á thì thẩm định thường là sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế nếu như kết quả khám về mà cái xét nghiệm men gan tăng hoặc là ít quang phổi nó bất thường á thì mình sẽ có những cái quyết định tăng phí hoặc là những cái quyết định tạm hoãn nếu như à, hoặc là nhận bảo hiểm đối với từng trường hợp và cuối cùng là nói về rủi ro về tài chính à, khi đa số À, không phải riêng công ty mình mà các công ty bảo hiểm khác cũng vậy. À, các ờ, anh chị tư vấn thì thường hỏi là và ờ, tại sao mà cái tài chính này chỉ liên quan tới mức phí đóng với việc đóng phí lâu dài thôi có những cái hợp đồng chỉ đóng phí có vài chục triệu mà thẩm định là yêu cầu là phải chứng minh thu nhập khó khăn quá thì à, đối với duy trì mức phí lâu dài nó chỉ là một yếu tố thôi nhưng mà vì ý nghĩa của bảo hiểm là để bảo vệ thu nhập cho nên những thẩm định phải căn cứ vào thu nhập của khách hàng như thế nào để mình có thể thẩm định và theo đúng cái nhu cầu của khách hàng theo đúng cái tiêu chí là ý nghĩa của bảo hiểm à, ví dụ như mình không thể bán cho một cái khách hàng mà không có nghề nghiệp gì hết ổn định mà cái mệnh giá quá cao hoặc là ví dụ như vậy nè một khách hàng mà 30 tuổi thu nhập hàng năm họ chỉ có họ khoảng 300 triệu thì cái à, theo các anh chị là mình có thể tư vấn được mệnh giá bao nhiêu à và trường hợp này á, thì với độ tuổi 30 á, thì mình chỉ có thể là tư vấn tối đa là 20 lần so với thu nhập là trường hợp này mình chỉ chấp nhận tối đa là khoảng 6 tỷ đồng thì một chút trong những cái slide sau thẩm định về tài chính á, thì thẩm định sẽ nêu rõ cho các anh chị thì tóm lại đối với rủi ro mà công ty quan tâm á, thì có những cái rủi ro chính là về sức khỏe nè nghề nghiệp nơi cư trú thói quen sở thích và tài, tài chính à, phần tiếp theo là nói về quy trình thẩm định Hiện tại theo những cái thống kê hiện hành của năm nay năm vừa rồi và cho đến thời điểm này á thì nếu như hồ sơ các anh chị hoàn thành một cách trọn vẹn, à, phí đóng đầy đủ, phân loại nghề nghiệp chính xác giữa cái bản minh họa với hồ sơ thì 70% hồ sơ sẽ được phát hành tự động và không yêu cầu một thông tin gì khác. Chỉ có 30% hồ sơ chuyển lại thẩm định có yêu cầu. Thứ nhất là do là hồ sơ có khai bệnh lý mà chưa được bổ sung thông tin đầy đủ thì thẩm định phải hỏi lại. Thứ hai là hoặc là hồ sơ kỳ này các anh chị khai thông tin sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng mà trước đây khách hàng đã tham gia với một tư vấn khác đã có một hồ sơ mà đã có bệnh lý thì những cái dữ liệu của khách hàng nó đã được lưu lại trên hệ thống thì thẩm định phải à, hỏi lại thông tin để đảm bảo quyền lợi về sau cho khách hàng ừ, nếu như các anh chị ghi rõ là những cái thông tin về bệnh lý của khách hàng trả lời những cái bản hội bản câu hỏi tư, liên quan ngay từ đầu á thì có thể thẩm định sẽ dựa vào đó mà quyết định không cần phải hỏi lại À, thứ ba là nếu như hồ sơ mà hiện tại mình cũng thấy bình thường, à, trước đây á, cũng mình tư vấn khách hàng cũng tình trạng sức khỏe bình thường mà bây giờ không biết ừ, tại sao mà thẩm định lại hỏi có phải không à? Thì có những cái trường hợp như vậy á, lý do mà thẩm định yêu cầu là có thể là trong quá trình mà hợp đồng đã phát hành rồi á khách hàng đã có lem một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào đó mà có ghi nhận tiền căn bệnh lý á thì thẩm định sẽ hỏi lại thông tin với khách hàng để có những cái quyết định thẩm định chính xác và thứ ba à, tiếp theo là có những cái hợp đồng trước đây á, khách hàng đã tham gia sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũ rồi à, bây giờ hợp đồng mới á, khách hàng lại tham gia cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu thì thẩm định phải yêu phải hỏi lại là khách hàng muốn giữ sản phẩm nào tại không chắc là họ giữ cái sản phẩm mới hay là cũ á tại vì mình quy định của công ty mình chỉ tham gia được một cái sản phẩm bổ sung là chăm sóc sức khỏe và một lý do nữa à, thẩm định phải hỏi thêm á, là do cái mệnh giá yêu cầu phải kiểm tra y tế ví dụ như khách hàng tham gia cái mệnh giá quá cao mình phải kiểm tra y tế theo cái quy định của công ty và cái lý do cuối cùng trong số 30% hồ sơ giữ lại á, là do một cái ừ, tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên trong cái số hồ sơ mặc dù là khách hàng cũng không có bệnh tật cũng không sức khỏe bình thường mọi cái nó ổn hết nhưng mà hiện nay á, trong cái điều kiện dịch bệnh á, thì mình không có áp dụng cái kiểm tra ngẫu nhiên này nữa như vậy thì các anh chị cũng thấy là uh, thẩm định cũng không phải là quá khó khăn uh, hồ sơ nếu như mà mình làm trọn vẹn ngay từ đầu á thì 70% phần trăm hồ sơ sẽ được phát hành một cách tự động và không yêu cầu một cái chi tiết gì hết à, quy trình thẩm định thì như các anh chị cũng thấy á, qua cái bản này thì hồ sơ của các anh chị nộp vào nó sẽ được qua các bộ phận như sau. Thứ nhất là CS, họ sẽ scan hồ sơ và lập bản kê phí à, bộ phận NB sẽ nhập dữ liệu và kiểm tra thông tin. Cho nên nếu như từ đầu á, những cái thông tin về nghề nghiệp, chứng minh nhân dân, bản minh họa, cái mức nghề tương ứng nó nó phù hợp á, thì hồ sơ sẽ được phát hành một cách nhanh chóng và bộ phận CC thì có cái chương trình mà gọi điện thoại kiểm tra khách hàng à, cảm ơn khách hàng thì sau khi qua những cái bước này á, thì hồ sơ nó sẽ được tự động chuyển qua thẩm định vì dựa vào cái sơ đồ này thì các anh chị cũng thấy á, là khi mình có yêu cầu mà khám mời khám nhanh hoặc là khách hàng đi công tác hoặc là giai đoạn cuối tháng đối với khách hàng VIP á, thì khi mà gửi thông tin về thẩm định để tạo thư mời khám sớm á, các anh chị cũng đồng gửi cho bộ phận CC với bộ phận NB mà người phụ trách bộ phận NB á, là chị Nguyễn Thị Phương Uyên và CC là chị Lý Kim Huệ thì khi những cái hồ sơ này nó được à, nhập dữ liệu nè là được gọi cảm ơn xong rồi á, thì thẩm định mới có thể tạo thư mời khám tại vì trong quá trình làm á, thì thẩm định nhận được rất ít nhiều cái yêu cầu cần hỗ trợ nhưng mà mở ra toàn là hồ sơ đang ở NB, đang ở bước CC thì à, rất là muốn hỗ trợ các anh chị mà cũng không làm được. Nên các anh chị nhớ dùm cái điểm này và khi mà sau khi những cái bước này á, thì hồ sơ qua thẩm định á, thì nó có những cái bước sau thứ nhất là ngoài trừ 70% mình đã được phát hành liền rồi á, thì trong số 30% còn lại á, cũng một số là mình cũng vẫn được tiếp tục phát hành sau khi thẩm định đã xem lại và một số ít á, thì mình có kiểm tra y tế à, kiểm tra y tế ở đây á, thì nó rơi vào những cái trường hợp thứ nhất á, là hồ sơ có khai bệnh lý và cái thứ hai á, là hồ sơ nó vượt cái nó theo cái khung bản số tiền mệnh giá cao quá mà mình cần phải kiểm tra y tế và một số thì do cái thông tin chưa đầy đủ nên mình thẩm định phải yêu cầu bổ sung thông tin ví dụ như là hồ sơ mà ờ, tham gia trên 3 tỷ đồng mà chưa trả lời bản câu hỏi tài chính hoặc là trẻ con trẻ em dưới 16 tuổi mà tham gia trên 2 tỷ à, thì mình phải yêu cầu là chứng minh thu nhập nếu như cha mẹ chưa có tham gia còn một số trường hợp á, các anh chị cũng thấy là sẽ có thư thỏa thuận ngay, tại vì thẩm định sẽ dựa vào cái kết quả trong vòng 6 tháng qua. Nếu như khách hàng đã có thư thỏa thuận, đã có quyết định thẩm định rồi, có thư thỏa thuận, mà lần nộp hồ sơ này á, à, không có cái thông tin bệnh lý nào khác, và cái mệnh giá không yêu cầu phải làm thêm xét nghiệm á, thì hồ sơ sẽ có thư thỏa thuận. Và cuối cùng, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ hồ sơ phải từ chối và tạm hoãn thì hiện tại á, lý do tạm hoãn là có thể là hồ sơ mình tạm hoãn là chưa có rõ ràng ví dụ như khách hàng mới vừa phẫu thuật mà không có cung cấp được những cái hồ sơ liên quan tới phẫu thuật hoặc là ờ, ừ, khách hàng đã mới vừa phẫu thuật mà mất đi những cái kết quả như kết quả giải phẫu bệnh nè giấy ra viện còn một số thì cái rủi ro cao quá cho công ty như là có tiểu đường có biến chứng tim mạch hoặc là cao huyết áp mà đã có tiền căn à, đột quỵ á, thì thậm đó là rủi ro cao trong công ty nên theo quy định hiện hành của nhà tái á, thì thẩm định mình không thể nhận được bảo hiểm à, đối với cái tỷ lệ từ chối tạm hoãn á, thì theo các anh chị là hiện tại ở đây chi mình á, tỷ lệ từ chối tạm hoãn có cao không à hiện à, tại à, các chị chúng thông... ta vui lòng có thể là chat lên thanh chat khi mà tương tác cùng với cả chị Yến các chị nhé à, xin mời chị Tiến tiếp tục ạ à, hiện tại á, trong vòng một năm qua và cho tới hiện thời điểm hiện tại á, thì theo thẩm định à, thống kê á, thì tỷ lệ từ chối tạm hoãn của mình chỉ có 1,7% có tháng còn thấp hơn như vậy thì qua cái quy trình và những cái số liệu này thì các anh chị cũng thấy là à, thẩm định mình cũng không phải là quá khó khăn phải không à 70% có thể phát hành liền mà ngoài ra thì có một số được phát hành thêm hơn cái số 70 nữa và cái tỷ lệ từ chối với tạm hoãn mình chỉ có 1,7% chưa đến có những cái tháng còn phải 1,6 1,5 nên các anh chị cũng thấy là thẩm định mình sẽ không có phải khó khăn so với thị trường qua cái quy trình này á nhắc với anh chị một điểm nữa mà hay gặp á là trong cái thời điểm cuối tháng á khi mà mình nhận được thư thỏa thuận rồi thì một số khách hàng có yêu cầu là, là giảm mệnh giá hoặc là tham gia thêm một cái à, sản phẩm bổ sung khác á, thì cái quy trình nó lại phải bắt lại từ đầu từ bộ phận nhập dữ liệu tại vì khi mà bộ phận nhập dữ liệu họ phải giảm mệnh giá theo cái mệnh giá tương ứng của khách hàng đề nghị thì thẩm định mới có thể tạo lại một cái thư thỏa thuận mới cho nên chắc ừ, cũng không ít lần các anh chị mới nó à, thắc mắc là đã tới thư thỏa thuận rồi chỉ yêu cầu là giảm mệnh giá thôi mà tại sao không có cái thư thỏa thuận mới cho khách hàng phải không à tại vì cái lý do mà mình không có được là ở đây cho nên để rút kinh nghiệm á, thì sau này nếu như khách hàng mà cuối tháng á, có phải giảm mệnh giá thì các anh chị muốn nhanh á, thì có thể liên hệ với bộ phận NB mà người phụ trách là chị Uyên và có thể nhờ chị Uyên là có thể hỗ trợ làm giảm mệnh giá sớm thì khi mà mệnh giá được giảm rồi á, thì hồ sơ mới được chuyển qua thẩm định và trên cơ sở đó thì thẩm định mới tạo lại cái thư thỏa thuận nó tính phí mới cho khách hàng mới phù hợp nên các anh chị hiểu rõ chỗ này thì để mình không có phải lỡ hồ sơ cuối tháng thư thỏa thuận trễ quá thì khách hàng không kịp ký và cũng không có phát hành kịp trong tháng mất thi đua nhất là những cái chương khi mà có những cái chương trình thi đua và một điểm lưu ý nữa nhắc các anh chị là khi mà đã giảm mệnh giá đó thì đôi khi hồ sơ lại bị ANB ban lại là do khi mà giảm mệnh giá thì mình chưa có bổ sung cái bản minh họa tương ứng với cái mệnh giá mới á nên đôi khi nó cứ ban ở ANB hoài mà nó không được qua thẩm định á nên các anh chị lưu ý những cái điểm chính mà thẩm định thường hay gặp á để hồ sơ mình được phát hành một cách nhanh nhất và nó kịp trong tháng nếu như các anh chị có những cái thắc mắc nào liên quan tới quy trình này á thì cuối giờ các anh chị có thể hỏi thêm nhé rồi, đây là cái vùng miễn khám đã được công ty mình cập nhật vào tháng 2 năm 2021. Daiichi à, là một trong những cái công ty mà có vùng miễn khám khá rộng trên thị trường. À, trên cái vùng miễn khám á, thì các anh chị có thấy cái file Excel á, thì thẩm định đã thiết kế ra là để mình có thể là để cho các anh chị có thể nhập vô những cái sản phẩm mà khách hàng tham gia với cái số tiền bảo hiểm tương ứng thì từ đó thẩm định sẽ tính ra cái mình có sẽ thấy được là tổng số tiền bảo hiểm chịu rủi ro trên cơ sở này thì các anh chị nhìn vô cái bảng cái vùng miễn khám của công ty để có thể biết là hồ sơ này có thể à, có khám hay không mà không cần phải gửi về thẩm định hỏi là hồ sơ này có yêu cầu kiểm tra y tế hay không nếu như các anh chị chưa có cái bản tính này á, thì có gửi thông tin về bộ phận thẩm định thì thẩm định sẽ chung cung cấp cho các anh chị ngay cái bản tính này và đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay á, ban giám đốc công ty mình cũng như các sếp liên hệ thuyết à, đã ờ, thuyết phục nhà tái để chấp nhận mở thêm cái vùng miễn khám rộng ra hơn nữa để giúp các anh chị dễ dàng hơn. À, các anh chị cũng thấy nè, hiện tại trong cái điều kiện hiện hành, khách hàng của mình đến 50 tuổi mà tham gia đến 2 tỷ đồng vẫn chưa có phải đi kiểm tra y tế. Và đặc biệt á, là trong độ tuổi từ 16 đến 39, nếu như mà tham gia đến 4 tỷ đồng mà chưa có bệnh lý gì hoặc là không có tiền căn bệnh lý, hồ sơ vẫn có thể phát hành một cách nhanh chóng và không yêu cầu một ờ, khách hàng phải kiểm tra y tế. À, đối với trẻ em, trẻ em khoảng 15 tuổi á, từ 1 tháng đến 15 tuổi, mệnh giá có thể đến 3 tỷ đồng dẫn khơi dẫn miễn kiểm tra y tế. Và trong cái thời điểm dịch bệnh hôm nay á, thì một cái hỗ trợ nữa từ phía thẩm thẩm, thẩm định á, là nếu như mà khách hàng có kết quả khám và xét nghiệm trong vòng một năm qua thì khách hàng vẫn được chấp nhận cái kết quả đó thay cho kiểm tra y tế còn nếu như mà ngoài cái khách hàng không có kết quả kiểm à, kiểm tra định kỳ hoặc là những cái xét nghiệm định kỳ mà cái bệnh giá cao vẫn phải khám á, thì thẩm định có một hỗ trợ nữa là mình có thể mời khách hàng đi khám bất kỳ cái phòng khám nào ở gần cái nơi khách hàng đang sinh sống á, thì thẩm định có thể chấp nhận hết với điều kiện là khách hàng có đủ kết quả khám và những cái xét nghiệm theo đúng cái yêu cầu mà trên thư mời khám đã ra và một cái hỗ trợ cũng rất là quan trọng nữa là à, ban giám đốc mình á, đã chấp nhận là bỏ qua cái số tiền mà ờ, khách hàng đã tham gia mình trong 2 năm về trước. Ví dụ hôm nay mình là ngày 10 tháng 6 năm 2021 thì tất cả những cái hồ sơ tham gia với mình mệnh giá từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 á, thì sẽ không được tính vào cái mệnh giá mà chịu rủi ro mà tính vào cái số tiền mà phải mời khám. Như vậy là rất nhiều cái cái hỗ trợ rồi phải không à? Liên quan tới khám á, thì vùng miễn khám mình đã mở rộng nè, cái thứ hai là mình có thể chấp nhận cái kết quả khám định kỳ và xét nghiệm của khách hàng trong vòng một năm qua thay cho kết quả khám. Cái thứ ba là mình có thể chấp nhận cho khách hàng khám và xét nghiệm ở những cái vùng khám, những cái nơi bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất nếu như khách hàng không có được kết quả khám và xét nghiệm định kỳ. Và cái thứ tư là mình đã giảm không tính vào cái số tiền bảo hiểm mà khách hàng đã tham gia của những hợp đồng trước đây trong vòng 2 năm qua. Đã có rất nhiều hỗ trợ đến các anh chị trong cái giai đoạn khó khăn này và một cái uh, tiếp theo nữa là các anh chị lưu ý là uh, thẩm định có thể chấp nhận những cái kết quả khám và xét nghiệm hoặc là đã kết quả thẩm định trong vòng 6 tháng vừa qua để ra kết quả ra thư thỏa thuận nếu như mà cái mệnh giá khách hàng tham gia thêm không có những cái bệnh lý khác hoặc là không phải làm thêm xét nghiệm theo cái mệnh giá với cái khung bản khám hiện tại đã có rất nhiều cái hỗ trợ cho cái thời điểm dịch bệnh hôm nay nên các anh chị cố gắng là tận dụng À, một cái điểm lưu ý nữa là theo cái quy định hiện hành của công ty mình, nếu như người được bảo hiểm dưới 30 ngày tuổi à, thì mình chưa có thể nhận bảo hiểm được tại vì bé nó còn quá nhỏ và theo cái thiết kế sản phẩm của mình. À, đối với người được bảo hiểm từ 1 đến 15 tháng tu, à, 15 tuổi á, thì nếu tổng số tiền bảo hiểm dưới 2 tỷ đồng thì mình được chấp nhận tham gia bảo hiểm. Còn trong trường hợp mình tư vấn cho khách hàng tham gia từ 2 đến trên 2 tỷ đến 4 tỷ đồng thì ba mẹ phải có cái mệnh giá tương đương à, mệnh giá tương đương đây thì thường là mình tính là mệnh giá sản phẩm chính mình có thể chấp nhận có thể là tham gia công ty mình hoặc là công ty khác thì nếu như mình có được cái à, chứng minh được là khách hàng đã tham gia công ty khác với mệnh giá là 4 tỷ đồng thì bây giờ vẫn tham gia cho con ở công ty mình mệnh giá 4 tỷ còn nếu như các ba mẹ mà chưa tham gia được cái mệnh giá tương đương á thì ba mẹ phải chứng minh thu nhập thì thẩm định sẽ chấp nhận những cho người được bảo hiểm dưới 16 tuổi với mệnh giá cao hơn à, trong trường hợp khách hàng mà người được bảo hiểm mà sinh đa thai á, thì mình khuyến khích cho cho khách hàng cho tham gia tất cả các trẻ sinh đa thai còn nếu như mà sinh đa thai mà khác giới á, thì mình có thể tham gia cho một bé trường hợp mà sinh đa thai cùng giới á, thì đối với trẻ uh, dưới 5 tuổi á, thì mình không có nhận được sản phẩm là chăm sóc sức khỏe với bảo hiểm hỗ trợ viện phí à, lý do là hai trẻ nó rất là giống nhau nên mình không biết là mình sẽ nhận bảo hiểm cho trẻ nào còn trường hợp mà trẻ à, dưới 2 tuổi á, mà sinh đôi cùng giới á, thì mình không có nhận không có tham gia được cho bất kỳ nếu như mà chỉ tham gia một trẻ. À, các anh chị lưu ý điểm này nha. À, đối với trẻ sinh đa thai cùng giới á, thì dưới 5 tuổi mình không nhận được sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm hỗ trợ viện phí. Còn nếu như, trẻ dưới 2 tuổi á, thì mình không có chấp nhận được cái à, tham gia cho trẻ à, một trẻ nếu như không tham gia hết cho hai hai trẻ. Còn trường hợp mà sinh đa thai khác giới á, thì mình có thể tham gia một trong hai trẻ. và đối với trẻ sinh nhạt cân á nếu như mà trẻ sinh dưới hai kg rưỡi á thì sẽ tạm hoãn cho đến khi trẻ 12 tuổi và khi trẻ đến 12 tuổi á, thì mình sẽ bổ sung cái ừ, sổ theo dõi sức khỏe nè cái cân nặng hiện hành của trẻ trường hợp mà trẻ sinh non dưới một kg rưỡi á, thì mình sẽ tạm hoãn cho đến khi 2 tuổi các anh chị lưu ý trong trường hợp mà mình có thể tư vấn cho những cái người được bảo hiểm của mình là trẻ con dưới 16 tuổi Ờ, một chút nữa các anh chị có câu hỏi nào liên quan tới à, cái quy định này thì mình có thể hỏi vào cuối chương trình. À, lưu ý đối với khách hàng kiểm tra y tế á, thì trong quá trình làm thẩm định á, thì ờ, các anh chị cũng mặc dù đã nhắc nó thường trong cẩm nang trong cái thư mời khám á, mà một số những có bị lỗi là mình quên đi những cái quy định mà thẩm định đã nhắc thì hôm nay là một cái dịp để nhắc lại các anh chị ha thì Đúng. rất là dễ Alo, chị Alo. Yến ơi, em xin lỗi chị Yến một chút được không ạ? Em Duẩn ạ. Dạ, à, anh, vì, anh Dũng nói. Vâng, hiện tại thì vì ban tổ chức đang chuyển chị là hot nên là chị share cái màn hình nhé thì có một vài các anh chị đang vẽ lên cái màn màn, màn hình. Thành ra là dạ. nhìn ở đầu này nó nó rất là vướng thì nhờ chị à, bắt dùm mà chị share lại cái slide dùm Duẩn ạ. À, dạ, à, dạ anh chờ một chút ạ. À. Ờ, xin lưu ý với toàn thể các anh chị là hiện tại à, có một vài các anh chị đang có cái thao tác trên cái thanh công cụ của Zoom và các anh chị đang vẽ lên màn hình và làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cái phần hình ảnh nên đề nghị các anh chị là những anh chị nào mà vẽ màn hình đấy thì ban tổ chức sẽ mời các anh chị ra khỏi phòng Zoom nhé. À, xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn chị Yến ạ. Xin nhờ chị Yến tiếp tục. Dạ anh anh dựng đời cho một chút à. Bây giờ mình tiếp theo ha thì à, đây là cái cơ hội để nhắc lại các anh chị một lần nữa để mình đừng có những cái à, cái quy định thẩm định mà nó ảnh hưởng tới à, khách hàng ví dụ như khi mà trước ngày mà đi kiểm tra y tế á, thì nhắc khách hàng là mình đừng có uống rượu bia tại đa số khách hàng của mình nhất là những cái doanh nghiệp kinh doanh á, thì họ hay uống bia rượu rất là nhiều thì trước cái ngày khám á, mình nhắc họ dừng lại tại vì khi mà uống quá nhiều rượu bia trước khi đi kiểm tra y tế á, thì hôm sau nếu mà có xét nghiệm men gan chắc chắn là nó sẽ tăng thì đôi khi tăng nhiều quá là mình sẽ dẫn đến quyết định là hoãn hợp đồng còn nếu mà tăng vừa vừa thì mình phải tăng phí mà cái mức tăng phí này á nó sẽ kéo dài suốt cái thời gian mà khách hàng tham gia bảo hiểm nên rất là thiệt thòi quyền lợi cho khách hàng à, trước ngày đi khám là không uống rượu bia nè còn khi mà đi kiểm tra y tế á, thì nhắc khách hàng đem theo cái giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe, hộ chiếu. Còn đối với người được bảo hiểm mà nhỏ hơn 18 tuổi á, thì nhắc khách hàng đem theo chứng minh nhân à, giấy khai sinh của con và ba mẹ đi cùng thì nhớ đem theo giấy tờ tùy thân. Và đối với phụ nữ trong cái thời kỳ kinh nguyệt á, thì các anh chị nhắc là trước ba và à, trước ờ, thời kỳ kinh nguyệt ba và ờ, sau đó là ba ngày á thì mình không có đi kiểm tra y tế thì tránh những cái trường hợp mà tiểu máu nhiều thì kết quả về mình dẫn đến quyết định hoãn hoặc là phải đi yêu cầu khách hàng làm thêm lần hai nữa thì phiền cho khách hàng và cũng phiền cho các anh chị rồi khi mà khi mà đi khám á, thì nhắc khách hàng là ký tên vào cái báo cáo kiểm tra y tế ở đây các cơ sở y tế mà công ty mình hợp tác á, thì một số nhân viên y tế cũng đã nhắc khách hàng nhưng mà mình cũng lưu ý khách hàng thêm á, là cái chữ ký này cố gắng là ký giống như cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm á. có thể khách hàng có nhiều chữ ký nhưng mà khi khách hàng ký trên cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm như thế nào á, thì khi đi khám á, thì cố gắng ký, ký cho giống tại vì khi mà khác á, thì bắt buộc thẩm định phải hỏi lại tại vì à, không biết là đúng khách hàng mình ký hồ sơ hay là cái người kiểm tra y tế có phải là một người hay không cho nên khi mà đỡ mất thời gian cho tư vấn và cho khách hàng á, thì các anh chị nhớ nhắc là lưu ý là ký giống như cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm À, và một cái lưu ý nữa là mình nhắc khách hàng là không có tự ờ, nhắc anh chị á, là không được tự ý đưa khách hàng đi kiểm tra y tế khi chưa nhận thư mời khám tại vì hiện tại á, thẩm định phát hành thư mời khám rất là nhanh thì khi mà nhận được thư mời khám mình mới có biết là mình làm những cái xét nghiệm gì để mà làm đúng theo cái yêu cầu của thẩm định nếu như mà mình đưa khách hàng đi kiểm tra y tế trước á à, khách hàng đã đi rồi phải làm những cái xét nghiệm mà không đủ á, thì thẩm định lại phải yêu cầu làm lại thì nó lại càng mất thời gian thêm cho khách hàng và thêm của anh chị và một cái điều quan trọng nữa là mình có quy trình kiểm toán về sau á nếu như mà chưa có thư mời khám mình đã có kết quả khám thì nó không có phù hợp với lại cái ờ, quy định kiểm toán của công ty nên để đảm bảo quyền lợi của khách hàng về sau á mình cố gắng làm thật đúng cái quy định của công ty à, thư mời khám thẩm định sẽ làm rất là nhanh còn trường hợp nào mà khách hàng vip á, các anh chị gửi về thì thẩm định sẽ hỗ trợ ra nhanh trong vòng một buổi sáng hoặc là buổi chiều À, một à, cũng chia sẻ với các anh chị một cái tin vui nữa thì bên phòng thẩm định đang trong cái quá trình test thì tương lai những cái thư mời khám hoặc là thư thỏa thuận á, nó sẽ được đưa lên cái MACB và MADB thì các anh chị có thể thấy được cái thư mời khám rất là nhanh hoặc là cái thư thỏa thuận thì lúc đó mình cũng không có phải là không có nhận được thư mời khám rồi gửi về thẩm định rồi phải chờ thẩm định đem cái thư mời khám ờ, gửi lại cho các anh chị thì có rất là nhiều cái chương trình để hỗ trợ các anh chị về sau còn một cái lưu ý nữa là thẩm định cũng hay nhận được là các anh chị quản lý hay gửi về là bây giờ khách hàng ở tỉnh muốn khám ở Hà Nội thì xin đổi cái phòng khám rồi phải chờ thẩm định đôi khi nhiều email hàng cuối tháng có thể cả ngàn email không có kịp trả lời cho các anh chị á thì đối với các khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể nhận tất cả các thư mời khám ở những cái nơi khác mà mình không cần phải đổi thư mời khám nên về sau các anh chị đừng có phải đổi thư mời khám nếu như khách hàng khám ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh trên cái trong cái quyển cẩm nang của mình đó, có địa chỉ những cái phòng khám các anh chị có thể liên hệ nha. thì nói tóm lại là đối với kiểm tra y tế á, thì để mình có những cái lưu ý nè trước á, thì không uống rượu bia nè còn trong khi đi khám thì nhớ đem theo giấy tờ tùy thân rồi không có kiểm tra y tế trong thời kỳ kinh nguyệt à, một cái lưu ý nữa là mình tránh uống nước ngọt à, hoặc là ăn cái 6 giờ mà trước khi đi kiểm tra y tế cái lỗi này mình gặp rất là nhiều tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng đường huyết khi mình mình ăn sáng hoặc là uống nước ngọt thì chắc chắn là lượng đường nó tăng cao thì đôi khi sẽ dẫn đến quyết định tăng phí hoặc là thẩm định phải mời các anh chị đi xác định lại là làm theo xét nghiệm đường huyết đói hoặc là chỉ số HB1C thì cái này thì nó tránh cái thời gian kiểm tra y tế lần hai là như vậy thì để tránh cái kiểm tra y tế lần hai là mình tuân thủ đúng cái quy định của thẩm định trên cái phần kiểm tra y tế này cũng có rất là nhiều nhắc nhắc nhở nên các anh chị có câu hỏi nào thì cuối giờ mình cũng có thể hỏi thêm trong cái phần này và lưu ý trong cái trường hợp mà khách hàng mang thai đây là một cái cập nhật mới trước đây á, thì đối với khách hàng mà đang thai tới tuần thứ 33 thì mình không có nhận bảo hiểm được thì bây giờ thẩm định mình đã mở ra là có thể nhận bất kỳ cái tuổi thai nào với điều kiện là người được bảo hiểm có sức khỏe thai kỳ bình thường nè à, sức khỏe của thai nhi tốt và mình cung cấp được cái sổ khám thai, kết quả siêu âm và xét nghiệm thì thẩm định sẽ dựa trên đây và có thể chấp nhận cho khách hàng dù ở bất kỳ cái tuần thai nào. Trước đây là cái đây là cái điểm mới các anh chị là lợi thế khi mà mình tư vấn cho những cái người khách hàng mà đang mang thai có thể tham gia tất cả những cái à, cái tuần nào của thai kỳ. Các anh chị nhớ ha, đây là cái à, mới mà mình đã hỗ trợ. Còn một cái điểm lưu ý đối với trường hợp là người nước ngoài tham gia bảo hiểm ở Việt Nam thì đối với người được à, nước ngoài mà tham gia tham gia bảo hiểm khi mà họ đã sống và làm việc ở Việt Nam á, thì thẩm định có thể chấp nhận tất cả những cái sản phẩm à, riêng chỉ riêng với sản phẩm tai nạn toàn diện nâng cao á, thì sẽ có điều kiện loại trừ là loại trừ mọi cái rủi ro xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi họ về nước á. còn đối với người nước ngoài à, đối với người Nhật á, thì mình sẽ chấp nhận y chang như người Việt Nam người Việt chấp nhận sao thì người Nhật như vậy không có điều kiện loại trừ nào hết còn đối với người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài à, thì mình phải tùy theo cái quốc gia mà khách hàng à, sẽ tới làm việc và cái nghề nghiệp mà khách hàng ở đó và thẩm định sẽ dựa vào những cái quy định hiện tại hiện hành của nhà tái á, thì mình sẽ có những cái quyết định chính xác là mình có nhận hay không hoặc là nhận với một cái điều kiện nào À, đây là cái chương trình thời sự hiện nay á, chắc anh chị cũng rất nhiều rất nhiều lần có câu hỏi là trong trường hợp người được bảo hiểm đang là F1, F2, F3 đang cách ly thì mình có nhận bảo hiểm được hay không á thì theo cái quy định hiện tại của quy định cách ly hiện tại của nhà nước á thì trường hợp này mình chưa có thể nhận được bảo hiểm. Hiện tại có rất nhiều F3 nó cũng trở thành F0 rất là nhanh chóng. Còn cái thông tin đọc trên thấy các anh chị hay có cái trang web á, một số ghi là nhiễm Covid rồi không được nhận nhưng mà thật ra nhiễm covid rồi khả năng mình vẫn có khả năng nhận bảo hiểm với điều kiện là nó chưa có biến chứng hoặc là những cái về sau nhưng mà trường hợp mà đã nhiễm covid rồi á thì phải sau cái thời gian mà theo dõi tại nhà và khi xuất viện á mình phải tùy theo cái tình trạng của khách hàng như là khách hàng có những cái biến chứng gì chưa và phải có cái hồ sơ đầy đủ thì mình mới có thể xem xét và ít nhất là sau khi điều trị 6 tháng á, thì mình mới có thể xem xét và nhận bảo hiểm được Hiện tại á, biến chứng khi mà nhiễm Covid nó có những cái biến chứng rất là nghiêm trọng như là viêm phổi nè, hội chứng suy hô hấp, là tổn thương gan cấp tính, tổn thương tim nè, tổn thương thận, là sốc nhiễm trùng thứ phát, là đông máu rải rác nội mạc, tiêu cơ vân và hội chứng à, viêm da hệ thống cho nên đây là một cái điểm mà mình có thể trao đổi với khách hàng trong cái thời kỳ dịch bệnh này á, khi mà đã nhiễm rồi F1, F2, F3 thì chưa được nhận bảo hiểm phải qua cái thời gian cách ly và khi đã nhiễm rồi á thì có rất là nhiều biến chứng nên khi mà khách hàng phải không có biến chứng hoặc là phải có đầy đủ hồ sơ và 6 tháng sau khi mà điều trị ổn á, thì mình mới có thể xem xét được nên mình có thể là lợi thế mình có thể um, trao đổi với khách hàng cân nhắc trong cái điều kiện dịch bệnh này mình tham gia trước thì có lợi hơn khi đã nhiễm rồi là rất khó mặc dù có thể nhận được á, nhưng mà tỷ lệ nhận chắc nó, có thể nó cũng không có cao lắm và phải chờ đợi cái thời gian chờ là 6 tháng À, đây là một cái điểm mới. Trước đây á, phân loại nghề nghiệp nhóm 4 á, thì các anh chị cũng thấy là có một số sản phẩm mình không có nhận được. Nhưng mà hiện nay á, đối với phân loại nghề nghiệp nhóm 4 á, mình có thể tham gia tất cả các sản phẩm trong hợp đồng mới hoặc là cái hợp đồng hiện hữu. Thì ngay cả nhóm 4 mình vẫn có thể tham gia được là sản phẩm chăm sóc sức khỏe nè, à, bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao, à, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Đây là một cái điểm mới của công ty mở ra để hỗ trợ các anh chị à, mình lưu ý một số nhóm nghề đặc biệt khi mà khách hàng làm việc trên giàn khoan ngoài khơi đánh đánh bắt cá biển đánh bắt hải sản gần bờ thì sản phẩm chính có thể tham gia như là an phúc hưng thịnh nè an nhàn hưu trí hưng nghiệp hưu trí À, trước đây á, số tiền bảo hiểm mình có giới hạn tối đa là 200 triệu đồng thì hiện tại là mình không còn giới hạn cái số tiền này nữa khách hàng có thể tham gia cái số tiền bảo hiểm à, à, tùy theo cái khả năng tài chính của khách hàng à, và sản phẩm bổ sung có thể tham gia được đối với nhóm nghề đặc biệt là bảo hiểm tử kỳ nè à, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện à, bảo hiểm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư à, thẩm định thì sau khi thẩm định sẽ có thư thỏa thuận tăng phí và loại trừ cái nội dung loại trừ là liên quan tới à, loại trừ quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm chính bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn liên quan tới yếu tố đi lại làm việc trên biển à, nên các anh chị khi mà khách gặp khách hàng có những cái nghề nghiệp đặc biệt á, thì lưu ý những cái điểm này ha à, mệnh giá mình có thể tham gia à, không còn giới hạn nữa tùy theo cái à, khả năng tài chính của khách hàng và những cái à, và khi tham gia thì sẽ có cái điều kiện tăng phí và loại trừ à, đây là à, hướng dẫn thẩm định về sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. À, đây là cái sản, à, sản phẩm à, có thể là giúp các anh chị dễ à, khi mà tư vấn khách hàng tham gia bảo hiểm à, cách đây khoảng chừng 5 năm năm về trước á, thì số lượng khách hàng tham gia sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất là ít và hiện tại thì đâu hầu như là đa số hợp đồng nào thấy cũng có tham gia sản phẩm này cũng đây là lợi thế của công ty mình và các công ty bạn thì cũng đã cũng đã thiết kế rất nhiều cái chương trình này cho khách hàng thì cả, à, đối với công ty mình á um, cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu mới á, thì nó có nhiều cái điểm khác biệt so với cũ thì à, các anh chị lưu ý là là khi tư vấn cho khách hàng á, thì cái chương trình ngoại trú mình không có được vượt quá cái chương trình ngoại trú. Còn đối với trẻ con dưới 6 tuổi á, thì có chương trình đồng chi trả là 20%. Mà khi khách hàng tham gia quyền lợi gia khoa đó thì mình phải tham gia cái quyền lợi nội trú cao cấp và ngoại trú thì mới được tham gia cái quyền lợi gia khoa. À, chương trình được mở rộng cho trẻ từ 1 tháng cho tới 65 tuổi. À, phạm vi bảo hiểm là toàn cầu và có một số nước á, thì mình có bảo lãnh viện phí còn đối với người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, á, trước đây thì mình có thể là phụ thuộc vào ba mẹ, à, ba mẹ tham gia cái quyền lợi nào thì con mới được tham gia và không được vượt quá cái quyền lợi của ba mẹ. Nhưng mà hiện nay á, thì các sếp cũng đã cho mở ra rất nhiều là người được bảo hiểm dưới 18 tuổi có thể lựa chọn bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào và không phụ thuộc vào ba mẹ. Và nếu ngay cả người được bảo hiểm chính không tham gia thì người được bảo hiểm bổ sung và bên mua bảo hiểm vẫn có thể tham gia cái quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn cầu. À, đây là cái điểm mà mở ra rất nhiều các anh chị lưu ý cái lợi thế của công ty mình. À, thì nhắc lại là à, cái điểm mới của mình đó là ba mẹ không tham gia thì con vẫn có thể lựa chọn cái quyền lợi nào không phụ thuộc vào ba mẹ và người được bảo hiểm bổ à, chính không tham gia thì bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm bổ sung vẫn có thể tham gia quyền lợi này à, và lưu ý khi mà chuyển đổi á, thì cái ờ, mình có thể chuyển đổi vào thời kỳ đáo niên và cái sản phẩm á, chăm sóc sức khỏe toàn cầu sẽ được thẩm định à, với điều kiện loại trừ thẩm định mới cho nên các anh chị cân nhắc á, là khi khách hàng mà tham gia sản phẩm đã tham gia sản phẩm cũ trước đây nếu như mà khách hàng có những cái có bệnh lý nhiều á, thì cân nhắc cho khách hàng khi mà chuyển sang thẩm định mới á, thì sẽ có những cái điều kiện loại trừ cho nên mình phải cân nhắc nếu đã có nhiều bệnh lý quá thì không nên chuyển đổi thì nó sẽ không có lợi cho khách hàng. À. à, À, một cái lưu ý nữa trong cái tính cái điều kiện tăng phí á, à, chắc một số các anh chị cũng thấy á, là cái cái phí tăng của mình á, ví dụ như thẩm định có ra thư thỏa thuận là tăng 50% nhưng mà thật ra cái số cái số tăng phí này nó nó không có à, cái phí này nó chỉ tính trên cái phí mà chịu rủi ro của khách hàng cho nên các anh chị lưu ý tính phí á, là khi mà tăng phí 50 phần trăm thì mình lấy cái hệ số 50 phần trăm này mình chỉ tăng phí à, mình nhân cho hệ số 20 phần trăm và tăng nhân với cái số tiền mà bảo hiểm chịu rủi ro của khách hàng á nó sẽ ra một cái phí tăng là khi có cái phí tăng này mình cộng vô cái phí bảo hiểm cơ bản thì sẽ ra cái phí cuối cùng của khách hàng phải đóng À, các anh chị có nghe được không ạ? À? Dạ có chị Yến ơi. À, dạ thì khi mà lưu ý khi mà tăng phí á, mình sẽ lấy cái hủy hệ số mà công ty mình tăng phí ví dụ như là 50% thì nếu mà tính cái phí tăng á, thì sẽ lấy 50% nhân với 20% và nhân với cái số tiền bảo phí bảo hiểm cơ bản thì sẽ ra cái mức phí tăng rồi khi mà có cái thư thỏa thuận á, thì cũng sẽ lưu ý các anh chị á, là khi mà khách hàng đồng ý cái thư thỏa thuận á, thì nhắc khách hàng là sẽ ký thư thỏa thuận là ờ, ký trên cả hai trang à, ký hai trang thư thỏa thuận và ký ghi rõ hội tên ở góc phải và một điểm nữa lưu ý á, là khi mà khách hàng ký hồ sơ bằng cái chữ ký nào á, thì thư thỏa thuận mình sẽ ký giống chữ ký để khi mà cuối tháng á, thì nếu như chữ ký trên thư thỏa thuận nó khác hồ sơ ban đầu thì thẩm định lại phải yêu cầu là xác nhận lại cái thư thỏa thuận á, nó lại làm mất thời gian nên các anh chị lưu ý dùng điểm này về cái tăng phí và cái cách đi ký thư thỏa thuận À, bây giờ sang cái à, hướng dẫn các anh chị một số cái thẩm định bệnh lý thường gặp như là cao huyết áp, tiểu đường, viêm dạ dày hoặc là viêm gan B. À, đối với đối với khách hàng mà tăng huyết áp á, thì các anh chị à, lưu ý khách hàng á, là mình à, đối với trường hợp tăng huyết áp á, thì nhắc khách hàng là bổ sung những cái hồ sơ liên quan tới chẩn đoán và điều trị cao huyết áp. À, những cái xét nghiệm mà khách hàng thường hay làm như là à, cái xét nghiệm cholesterol, nè, xét nghiệm chức năng thận, và cái điện tâm đồ siêu âm tim và bên cạnh đó là trả lời cái bản câu hỏi cao huyết áp tại ờ, khi mà đã có đầy đủ cái thông tin này thì thẩm định có thể dựa vào cái ờ, cái lời khai bản câu hỏi huyết áp của khách hàng và hiện tại là những cái ờ, cái hồ sơ của khách hàng mà mình có thể quyết định thẩm định thì có những cái trường hợp thông tin mà thẩm định cần biết là thời gian phát hiện nè à, có biến chứng hay chưa à, đang có điều trị thuốc hay là không thuốc và bệnh lý kèm theo Ờ, à, các anh chị lưu ý là khách hàng trả lời bản câu hỏi cao huyết áp đầy đủ các mục, đừng có bỏ sót cái câu hỏi nào á. Là cái hướng thẩm định nè có những cái trường hợp mà nếu như khách hàng có tiền căn cao huyết áp mà chỉ điều trị bằng cái chế độ ăn hoặc là những cái điều trị không thuốc khác á, mà kết quả huyết áp ổn á, thì mình chỉ chấp nhận phí chuẩn mà không tăng phí à, một số trường hợp là mình có tăng phí tùy theo vào cái ờ, xét nghiệm cái huyết áp hiện hành của khách hàng là và cái xét nghiệm của khách hàng như điện tim hoặc là siêu âm tim như thế nào chỉ có một số trường hợp á, mình không nhận được là cao huyết áp có biến chứng như là có thiếu máu cơ tim kèm theo hoặc là nhồi máu cơ tim trước đó hoặc là đã có biến chứng là nhồi máu não hoặc có biến chứng suy thận thì những cái trường hợp đó rủi ro cao quá cho công ty thì mình không có nhận được à, một số đối với khách hàng cao huyết áp á, thì thẩm định sẽ mời khám để đánh giá lại à, xem cái chỉ số huyết áp hiện hành và cả những cái à, xem lại làm lại thêm một số xét nghiệm như là điện tâm đồ siêu âm tim và một cái số xét nghiệm để đánh giá cái mức phí à, tương ứng cho khách hàng vẫn có trường hợp ờ, các anh chị lưu ý là vẫn có trường hợp mình vẫn có thể chấp nhận được phí chuẩn nhưng mà riêng đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì sẽ có điều kiện loại trừ cao huyết áp vì nó liên quan tới cái viện phí của khách hàng tại cao huyết áp là một trong những cái bệnh lý mà mình phải ờ, điều trị lâu dài Ờ, đây là lời khuyên, à, các anh chị gặp khách hàng thì mình cũng có thể là khuyên khách hàng để mà giúp họ ha. Thì đối với cao huyết áp á, thì thay đổi lối sống là mình có thể ăn lạc, cữ mỡ, ít muối thôi, hạn chế mỡ và tập thể dục à, phù hợp, à, bỏ thuốc lá, rượu bia và mình không để tăng cân. À, tuân thủ theo cái điều trị của à, bác sĩ tại vì cao huyết áp mà nếu như mà mình để mình ngưng điều trị à, ngưng điều trị thì rất nguy hiểm cho khách hàng Rồi đối với bệnh lý tiểu đường thì cũng tương tự với cao huyết áp á, thì tiểu đường mình sẽ nhắc khách hàng là bổ sung cái à, mình khả à, hỗ trợ khách hàng là kê khai đầy đủ cái thông tin trên bản câu hỏi tiểu đường và cung cấp tất cả những hồ sơ liên quan tới chẩn đoán và điều trị tiểu đường như là phải có xét nghiệm là đường huyết đói nè, HB1C ờ, hoặc là những cái xét nghiệm như là điện tâm đồ, siêu âm tim à, tương ứng và những cái toa thuốc mà khách hàng đang điều trị thì thẩm, đối với tiểu đường á, thì thẩm định thường là khoa quan tâm là khách hàng có đã có biến chứng hay chưa và cái kiểm soát đường huyết của khách hàng có tốt hay không á cho nên dựa vào cái bản câu hỏi tiểu đường nhớ nhắc khách hàng trả lời đầy đủ các thông tin trên bản câu hỏi tiểu đường để xem xét là đã có biến chứng chưa à, các anh chị lưu ý ha hồ sơ liên quan tới bệnh tiểu đường gồm có là to thuốc nè chẩn đoán của bác sĩ kết quả xét nghiệm như đường huyết đói xét nghiệm hb 1 c xét nghiệm chức năng thận và điện tâm đồ là hướng xử trí của thẩm định đó thì mình có thể là mời khách hàng đi kiểm à, đi kiểm tra y tế và những cái xét nghiệm đường huyết à, cái quyết định thì có thể là tăng à, nhận với tăng phí thẩm định chỉ có tạm hoãn khi mà đường huyết quá cao còn từ chối khi mà à, khách hàng tiểu đường đã có biến chứng thường là tiểu đường nó có rất nhiều biến chứng hầu như là biến chứng toàn thân thì có những cái biến chứng như là thiếu máu cơ tim à, nhồi máu cơ tim cũ hoặc là những cái à, tiểu đường đã có biến chứng suy thận thì mình không có thể nào nhận được bảo hiểm vì đó là cái rủi ro quá cao cho công ty. À, cũng nhắc các anh chị luôn á là đối với khách hàng mình có tiểu đường thì sẽ không tham gia được sản phẩm chăm sóc sức khỏe và bệnh hiểm nghèo vì tiểu đường nó hầu như là giống như cao huyết áp tiểu đường sẽ điều trị suốt trong cái thời kỳ à, lâu dài và có rất nhiều biến chứng do đó mình không nhận được sản phẩm chăm sóc sức khỏe hỗ trợ viện phí và bệnh hiểm nghèo cho khách hàng nên khi gặp gặp khách hàng nào mà có bệnh lý tiểu đường á các anh chị cũng nhắc trước cho khách hàng biết để họ khi nhận được thư thỏa thuận thì họ không có bị ngỡ ngàng và đối với dạ. bệnh tiểu đường á, thì à, mình có thể khuyên khách hàng á, là thay đổi lối sống như về dinh dưỡng á, là kiểm soát là lượng đinh hạn chế tinh bột nè mình tăng cường chất xơ đạm hạn chế mỡ nội tạng và ngưng hút thuốc lá rượu bia à, tập luyện vận động mình tăng cường à, thể lực lên và không để tăng cân và cũng tuân thủ thuốc á, là mình cũng không có tự ý bỏ thuốc vì tiểu đường với cao huyết áp nếu mà tòa, à, bỏ thuốc á, thì tỷ lệ nặng nó sẽ tăng lên rất là nhanh và phải tuân thủ ra theo dõi khám định kỳ với bác sĩ chuyên khoa còn viêm gan B à, đối với viêm gan B á, thì à, cái yêu cầu của thẩm định á, thì cũng tương tự như cái những cái cao huyết áp hoặc là tiểu đường là bản câu hỏi về bệnh gan à, để xác nhận rõ là tình trạng viêm gan B là người lành mang trùng tình cờ phát hiện hay là mình à, mình đang có điều trị gì hay không á hay là tình trạng viêm gan mãn đã điều trị ổn hay chưa và cung cấp đầy đủ cái à, hồ sơ liên quan đến chẩn đoán và điều trị viêm gan B như là những cái xét nghiệm là HBsAg hoặc là HPV DNA và các xét nghiệm mà bác sĩ hay yêu cầu như là ferroscan đo thuốc à, một số thì cái chương trình cứ mỗi 6 tháng thì bác sĩ hay đề nghị khách hàng làm hưu siêu âm bụng nè ferroscan và xét nghiệm men gan để theo dõi á. thì khi gặp khách hàng thì các anh chị nhớ bổ sung đầy đủ các thông tin à, hướng xử trí của thẩm định á, thì cũng sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế để đánh giá lại cái tình trạng viêm gan B, làm thêm những xét nghiệm về men gan hoặc là HPV, HPS, AG, HPE để xem cái tỷ lệ nhân đôi virus đó hay không và siêu âm bụng để mình có những cái quyết định phí nó phù hợp. Trong trường hợp là người lành mang trùng á, mà men gan bình thường, siêu âm bình thường hết á, thì khách hàng vẫn có trường hợp là phí chuẩn chứ không có tăng phí. À, trường hợp mà men gan tăng hoặc là cái thì có trường hợp là tăng phí vì men à, gan tăng hoặc là có một ít trường hợp mình sẽ tạm hoãn vì men gan tăng cao quá hoặc là đang điều trị với lại cái thuốc kháng virus hoặc là trường hợp mà cái tỷ lệ nhân đôi của virus đang tăng cao một số trường hợp mình tạm hoãn vì cái nồng độ HPV ờ, của khách hàng nó tăng cao chỉ một số trường hợp là mình từ chối khi mà viêm gan B có đồng nhiễm với lại viêm gan D hoặc là khách hàng viêm gan B mà có thêm nhiễm viêm gan C À, một số như viêm gan nó có nhiều cái diễn tiến, có một số chỉ là người lành mang trùng, một số thì có diễn tiến là qua sơ gan hoặc là ung thư gan. À, khi đã có biến chứng là sơ gan hoặc là ung thư gan thì thẩm định mình sẽ không có thể nhận được. Rồi các anh chị lưu ý khi mà mình gặp khách hàng có viêm gan B thì cung cấp là bản câu hỏi bệnh gan nè, hồ sơ liên quan đến chẩn đoán điều trị, to thuốc liên quan, xét nghiệm liên quan. Còn khi đã có biến chứng là sơ gan và ung thư gan thì mình sẽ không có nhận bảo hiểm và mình tư vấn cho những cái khách hàng khác trong gia đình để mình không mất thời gian với khách hàng và không được nhận. Rồi đối với viêm à, gan B á, thì mình sẽ khuyên khách hàng á, là thường xuyên theo dõi mức độ tổn thương gan qua những cái xét nghiệm như là xét nghiệm men gan mỗi 6 tháng một lần và xét nghiệm cái định lượng cái HPV DNA xem là khách hàng có điều trị ổn hay không và những cái xét nghiệm theo dõi để mình sàng lọc cái ung thư gan như là xét nghiệm alpha fetoprotein mỗi 6 tháng một lần và xét nghiệm à, cái à, fibroscan tại vì cái diễn tiến của viêm gan B á, thì một số nó có những cái biến chứng như là sơ gan hoặc là ung thư gan thì cái, cái xét nghiệm mà PyroCan đó là mình biết được cái mức độ gan có bị sơ gan hóa hay không và cái xét nghiệm alpha fetoprotein á nếu nó bình thường thì mình không có nghĩ tới cái ung thư gan nhưng mà nếu nó, nó, nó tăng cao á thì mình phải gặp bác sĩ chuyên khoa để mình tư vấn và điều trị sớm À, nếu như mà xét nghiệm tăng cao hoặc là bất thường trên cái siêu âm á, thì mình cần đến cái chuyên khoa gan mật của các ờ, bệnh viện đa khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. nên là mình có thể biết được mình có giúp khách hàng đối với những cái khách hàng mà mình gặp. Còn đối với trường hợp viêm dạ dày á, thì à, các anh chị cũng nhắc khách hàng là trả lời cái bản câu hỏi ờ, tiêu hóa là nêu rõ cái thời gian bắt đầu phát hiện và phương pháp điều trị số lần tái phát và cái cung cấp cái hồ sơ liên quan cái nhất là cái nội soi dạ dày những cái xét test, test HB thì đối với khách hàng mà viêm dạ dày đã điều trị ổn á, xét nghiệm HB âm tính á, mình vẫn có thể chấp nhận phí chuẩn còn đối với những cái, cái trường hợp mà khách hàng mà đã có uh, viêm loét dạ dày thì sẽ có mức độ tăng phí và trường hợp HB mà dương tính chưa có điều trị ổn á, thì mình có cái tỷ lệ tăng phí đối với viêm dạ dày cho nên các anh chị à, khi mà gặp khách hàng mà viêm dạ dày á thì khách, anh chị nói yêu cầu khách hàng là bổ sung đầy đủ hồ sơ tại một số vẫn có thể được chấp nhận phí chuẩn à, không bị tăng phí chỉ khi nào mà mình hồ sơ mới bị đây mà vẫn không có cái à, à vẫn chưa có điều trị chưa có hồ sơ liên quan hoặc là cái điều trị HP chưa ổn á, thì mình mới vẫn bị tăng phí à, trong một số trường hợp mà viêm loét dạ dày mà nội soi có phát hiện là u bú hoặc là ca dạ dày thì mình sẽ không có nhận được vì là cũng là rủi ro cao cho công ty hoặc là khi trong cái kết quả nội soi mà có kết quả giải phẫu bệnh bất thường nghi ngờ thì mình cũng sẽ tạm hoãn cho đến khi nào mà khách hàng được xác nhận được chẩn đoán à, các anh chị lưu ý ha tất cả bệnh lý nào mình cũng nhớ là bổ sung hồ sơ liên quan bản câu hỏi liên quan trả lời đầy đủ tất cả chi tiết thì riêng đối với à, còn riêng đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe là hỗ trợ viện phí á, đối với cao huyết áp là viêm gan B hoặc là thì, mình đều có cái điều kiện loại trừ cho nên khi mà tư vấn cho khách hàng á, thì các anh chị cứ lưu ý rõ cụ thể cho khách hàng biết rõ à, cái à, phần trình bày của thẩm định liên quan à, tới đây á À, những cái bệnh lý và những cái quy định thẩm định tới đây là à, ờ, à, đã cái phần này đã tới đây là dừng thì tiếp theo là bác sĩ Phi Yến sẽ trình bày với các anh chị về những cái thẩm định hồ sơ tại vì đối với khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc á, thì các anh chị có những cái hồ sơ mà mệnh giá rất cao thì bây giờ bác sĩ Phi Yến sẽ giúp các anh chị trong cái phần thẩm định tài chính À, anh Dũng ơi, nhờ à, anh Dũng cho em xin à, tắt mọi người một chút xíu khoảng chừng 2-3 phút á, để em với chị Yến xe lại cái màn hình đó. À, anh chị vui okay, lòng chờ okay, em chút okay, xíu Yến. nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn, cảm ơn Yến. Yeah. Dạ. Anh chị thân mến thì trong lúc cũng ờ, chờ chị Phi Yến đang xe ờ, lại màn hình thì Vinh cũng xin thay mặt bản dấu xin nhắc lại các anh chị chúng ta là mình vui lòng không sử dụng cái ứng dụng đó là cái bút để vẽ lên màn hình bởi vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của màn hình xe hay mặt ban tổ chức thì cảm ơn tất cả anh chị cái xe của chị Yến nhưng À, các anh ờ, chị thân mến, bên cạnh đó thì à, các anh chị có các câu hỏi nào thì các anh chị vui lòng ghi ra giấy để chút nữa chúng ta đỡ quên. Sang đến cái phần Q&A, ngoài những cái câu hỏi mà ban tổ chức đã tổng hợp từ các phía các anh chị từ trước đó, thì trong cái chương trình mà tham dự ngày hôm nay phát sinh câu hỏi nào thì các anh chị sẽ có cái thời gian để chúng ta giao lưu. Cảm ơn tất cả các anh chị. À, trong khi chờ các à, bác sĩ Tiến trình bày á, thì cũng nhắc các anh chị á, đối với những cái hợp đồng nào mà khách hàng đã tham gia lâu rồi á, thì nếu như khách hàng có nhiều bệnh lý á, mình cũng nhớ nhắc khách hàng đóng phí. Tại vì khi mà khách hàng để mất hiệu lực á, thì cái khi thẩm định phải thẩm định lại tất cả từ đầu, từ cái thời điểm láp và tới khi từ đầu á, thì đôi khi dẫn đến những cái quy định khác á, thì nó ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng nên nhiều khi mà khách hàng đang bệnh hoặc là đang nằm bệnh viện thì cũng nhắc khách hàng cố gắng là đóng phí đừng để mất hiệu lực và khi mà nếu như mà mình nhất là cái công ty mình đã có những cái hỗ trợ viện phí và cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe nếu như mình làm rõ thông tin từ đầu thì rất là có có lợi cho khách hàng khi mà khách hàng có lem về sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc là hỗ trợ viện phí thì mình được chi trả thì lúc đó mình mình tăng cái uy tín của tư vấn và ờ, và khách hàng cũng sẽ rất là vui lòng khi mà họ được nhận được cái quyền lợi như vậy á thẩm định lúc nào cũng là mong muốn hỗ trợ các anh chị tối đa à. Yến ơi, em bắt đầu được chưa? Dạ, à, em xin phép bắt đầu à, phần trình à. bày tiếp theo của thẩm định luôn ha. À, trước hết á, thì em xin hướng dẫn về cái phần mà thẩm định về tài chính á. Thì à, ở đây á, nếu mà nói thẩm định về tài chính chỉ cho những cái hợp đồng mệnh giá lớn không á, thì à, nó không hẳn, nghĩa là cái đó nội dung đó thì nó sẽ chưa đầy đủ. À, thẩm định về tài chính sẽ bao gồm giống như là cái phần đầu chị Yến nói á, là thẩm định sẽ đánh giá những cái rủi ro về tài chính của một khách hàng tham gia. Bất kỳ cái thông tin tài chính nào của khách hàng cũng cần phải đánh giá hết và có hai cái loại thu nhập à, là thu nhập từ sức lao động và thu nhập không từ sức lao động thì thu nhập từ sức lao động là các cái công việc mà kiếm được thu nhập từ à, mức lương nè từ tiền thưởng nè từ tiền hoa hồng tiền tiếp nè còn thu nhập không từ sức lao động là à, có những cái bất động sản mà mình đem những bất động sản đó mình cho thuê hoặc là có tiền gửi tiết kiệm à, lấy lãi suất à, đó là những cái thu nhập không từ sức lao động À, nên là các anh chị sẽ hiểu giúp em ở đây là mình sẽ có hai loại về thu nhập và khi chứng minh tài chính thì mình sẽ lưu ý là à, về cái ờ, nghề nghiệp của khách hàng là nghề nghiệp gì thì mình sẽ chứng minh theo cái thu nhập từ cái sức lao động hoặc là không từ sức lao động ha. Và cái cách tính tổng số tiền bảo hiểm tối đa à, thì sẽ tính nếu thu nhập từ sức lao động thì mình sẽ tính là thu nhập sau thuế của khách hàng nhân với bao nhiêu lần so với tuổi của khách hàng. Giả sử một khách hàng từ 20 đến 30 tuổi thì sẽ có 20 lần thu nhập sau thuế. À, 31 đến 39 tuổi thì sẽ là 15 lần thu nhập sau thuế đó là tổng số tiền bảo hiểm tối đa khách hàng được tham gia thì vì vậy mà à, cái này á, là cái công thức tính tuy nhiên là nếu mà khách hàng tham gia giả sử như những cái mệnh giá mà quá lớn đi để gửi tái bảo hiểm à, từ 7 tỷ rưỡi trở lên mà khách hàng tham gia xong rồi công ty thường yêu cầu là chứng minh tài chính cung cấp thêm thông tin thì các anh chị sẽ nói là à, khách hàng của tôi có cái thu nhập sau thuế là bao nhiêu đây nè nếu nhân lên giả sử à, khách hàng tham gia là 30 tuổi thu nhập sau thuế nhân lên được 20 lần thì cái này tôi đã có sẵn là à, cái công thức này khách hàng này tôi xác định là thu nhập sau thuế của khách hàng này là bao nhiêu nè nhân lên với 20 lần thì khách hàng được quyền tham gia cái mệnh giá là 8 tỷ đi vậy thì à, nhưng nguyên tắc là các anh chị mình phải chứng minh được là khách hàng kiếm được cái thu nhập sau thuế đó là bao nhiêu để nhân lên với 20 lần để khách hàng được tham gia ở mức 8 tỷ ha à, thu nhập không từ sức lao động à, vậy thì mình sẽ dựa trên cái giá trị tài sản mà khách hàng đang có thì giá trị tài sản nó sẽ ừ. bao gồm là à, tổng tài sản trừ đi tổng khoản nợ nhân với 30 phần trăm thì trong đó thường á thường mà đối với những cái giá trị về tài sản khách hàng thường sẽ bổ sung những cái giấy tờ nhà đất thì những cái giấy tờ nhà đất này không phải là từ phía tư vấn hoặc là khách hàng mình cho cái giá mà là những cái giấy này sẽ được nộp về cho thẩm định và thẩm định sẽ là người định giá dựa theo giá của công ty tổ chức đang hiện hành và gửi cái thông tin này cho tái bảo hiểm để họ xem xét còn nếu những cái căn nhà mà đang thế chấp thì mình sẽ không tính vào cái tổng giá trị tài sản anh chị ha còn giả sử như khi anh chị cung cấp cái hợp đồng cho thuê á à, nó cũng là cái thu nhập tạo tạo ra tức là của cái đó cũng là cái tạo ra thu nhập cho mình tuy nhiên là đối với những hợp đồng cho thuê để làm sao biết được đó là tài sản của mình vậy thì à, thẩm định sẽ thường là yêu cầu các anh chị Yến chị phải lấy mic giúp em đấy ạ chị Phi Yến ơi chị chị bật lại mic giúp em với chị Phi Yến ơi à anh chị nghe được không ạ em em mở mic nãy giờ anh chị nghe được không ạ? Rất dạ, được rồi ạ. Được, được, dạ, được rồi, rồi dạ, dạ. À, em em nói lại cái phần mà tổng tài sản trừ đi tổng khoản nợ nhân với 30% ha. Thì à, nếu mà thường mình sẽ bổ sung cái hợp đồng cho thuê á thì à, thẩm định sẽ yêu cầu là để xác minh cái đó là nhà đất của khách hàng dựa trên cái hợp đồng cho thuê thì sẽ yêu cầu là à, những cái giấy tờ mà để chứng nhận được cái quyền sở hữu của mình ha em đi tiếp tới cái phần rồi bộ câu hỏi tài chính thì à, anh chị ở đây mình sẽ thấy cái bộ câu hỏi tài chính này rất là quen thuộc à, tuy nhiên á, là trong giai đoạn cuối tháng á, thì em thấy cái việc mà mình thiếu cái bộ câu hỏi tài chính này khá là nhiều à, tại vì à, mình chỉ đang quan tâm là cái mệnh giá đó của khách hàng không phải là mệnh giá để đi kiểm tra y tế Tuy nhiên là mình không lưu ý là tất cả những hợp đồng mà có tổng số tiền bảo hiểm chịu rủi ro trên 3 tỷ thì phải trả lời bộ câu hỏi tài chính này và thường á là mình hay có cái việc trả lời nhầm nghĩa là à, có một cái bộ câu hỏi cũng gọi là về tài chính nhưng mà cái tên gọi của nó là à, bản câu hỏi thăm dò về tài chính à, nó có một trang và do tư vấn tài chính thực hiện thì em thấy cái đó mình bổ sung khá nhiều tuy nhiên cái đó mình đã được bỏ rồi nghĩa là mình không cần phải uh, tức là tư vấn tài chính mình không cần phải mất thời gian trả lời cho cái bản đó nữa mà là mình tất cả những cái hợp đồng trên 3 tỷ chỉ có đúng một cái bộ câu hỏi tài chính này để trả lời và người trả lời sẽ là khách hàng đang tham gia bảo hiểm và người nào tham gia mệnh giá trên 3 tỷ thì người đó trả lời. Tuy nhiên là đối với những người mà dưới 18 tuổi là trẻ em à, chưa có thu nhập ba mẹ đang là người đứng tên mua thì lúc đó ba mẹ sẽ phải là người trả lời trên cái bộ câu hỏi tài chính này ha và ký tên ha. À, cái bộ câu hỏi tài chính này á nó sẽ dựa trên là à, lý do tham gia bảo hiểm thì cái đó không có không cần phải quan tâm nhiều nhưng mà cái phần mà về nghề nghiệp à, các cái chi tiết thu nhập của khách hàng thì anh chị mình để ý giúp em á là dựa trên cái chi tiết thu nhập của khách hàng á thường á, là anh chị mình hay quên là mình cứ trả lời theo là à, một tháng khách hàng trả lời với mình là ờ tôi ước chừng một tháng thu nhập của tôi là khoảng 50 triệu à, thì ở đây mình cứ viết vô khoản lương là 50 triệu tổng thu nhập là 50 triệu nguyên một năm nhưng mà cái đó là mình quên là khách hàng đang trả lời theo tháng còn ở bộ câu hỏi này là đang hỏi về thu nhập tính theo năm Vậy thì mình lấy cái 50 đó mình nhân lên với 12 tháng thì nó mới ra được con số chính xác. Cho nên giả sử như ở đây mà anh chị mình trả lời 50 triệu á thì đừng ngạc nhiên là nếu mà thẩm định bắt buộc mình phải trả lời lại bộ câu hỏi tài chính khác để xác định lại thu nhập của khách hàng thì cái đó là bởi vì cái thu nhập ở trên này mình kê khai đang không có đúng và so với cái yêu cầu bảo hiểm thì nó quá thấp đi khách hàng không thể mua mệnh giá trên 3 tỷ được nên lúc đó thẩm định sẽ yêu cầu trả lời lại ha. cho nên là thu nhập này phải tính theo năm và thu nhập này nếu đã kê khai thì thu nhập này phải phù hợp với chứng từ cung cấp à, phù hợp với chứng từ cung cấp nghĩa là sao tại vì liên quan đến những cái hợp đồng mà à, em nghĩ là sắp tới mình cũng sẽ phải có những cái hợp đồng nó khá là lớn chứ không phải là à, những cái hợp đồng mệnh giá nhỏ không cần chứng minh thì cũng sẽ có những trường hợp gặp những cái hợp đồng lớn thì anh chị mình lúc đó sẽ bối rối là không biết phải không biết phải chứng minh như thế nào à, tại vì đối với những cái hợp đồng lớn á, thì phải gửi tái bảo hiểm và những cái hợp đồng đó sẽ dựa trên cái nghề nghiệp của khách hàng giả sử như khách hàng kê khai ở đây là à, nghề nghiệp của tôi là à, nhân viên tư vấn tài chính của Dai Chi đi thì cái thu nhập ở dưới này của mình sẽ dựa trên là thu nhập có lương và có thưởng à, và cộng lại tổng cái thu nhập một năm của mình sẽ là bao nhiêu vậy thì khi anh chị kê khai cái thu nhập đó thì cái chứng từ mình cung cấp vào là gì nghĩa là chứng từ cung cấp vào sẽ là có thể có hợp đồng lao động hoặc nếu không có hợp đồng lao động thì có thể cung cấp là bản lương hoặc là à, cái tiền chi được hoa hồng ở mỗi tháng đó và khoảng là 3 tới 6 tháng gần nhất rồi em đi tiếp ha cái trang thứ hai trên cái bộ câu hỏi tài chính á, sẽ là ước tính về tài sản là chỗ ở, tài sản khác hoặc là cổ phần kinh doanh. Cái cột bên kế bên sẽ là cột nợ. Thì ở đây á, mình hay trả lời là ước tính về tài sản phù hợp với chứng từ cung cấp á, thì cái này á, là không phải mình muốn trả lời bao nhiêu là trả lời tại vì cái bộ câu hỏi này sẽ được chuyển toàn bộ thông tin đến cho nhà tái chứ không phải là chỉ có ở đây mình quyết định thành ra là khi mà mình cho cái con số quá cao hoặc giả sử như khách hàng không có cổ phần kinh doanh gì hết tự nhiên mình lại kê khai cái cổ phần kinh doanh này thì tá bảo hiểm người ta sẽ nhìn thấy là ở ờ, cái mức thu nhập này mà còn có thêm cổ phần kinh doanh nữa thì có thể tham gia được mệnh giá cao vậy thì bổ sung thêm cho tôi cái thông tin về cổ phần kinh doanh thì lúc mình không bổ sung được thì nó sẽ gây khó cho mình nên là các anh chị ví dụ như khách hàng kê khai với mình thông tin nào à, thì mình hỏi rõ để mà điền cho đúng chứ mình không có kê khai mà à, cứ kê khai đại cái thông tin là ừ tôi nghĩ khách hàng này chắc là có cái cổ phần đó tôi nghĩ khách hàng này chắc là có cái tiền gửi ngân hàng đó rồi mình kê khai ha tức là khách hàng cung cấp cái thông tin nào cho mình thì mình sẽ làm rõ để kê khai cho đúng để khi mà người ta yêu cầu thì mình có được đầy đủ à, để tránh cái trường hợp mà đến khi yêu cầu à, khách hàng không có gì hết thì lúc đó lại phải thay đổi cái bộ câu hỏi tài chính và tất nhiên là cái thông tin cung cấp đầu tiên lúc nào cũng là cái thông tin được tin cậy nhất à, em đi tiếp ha về cái phần nợ thì mình phải kê khai là tại vì khi mà mình tính tổng tài sản thì có trừ đi tổng cái khoản nợ để biết được là dựa trên cái thu nhập của khách hàng thì việc khách hàng đang có nợ khách hàng sẽ phải dùng bao nhiêu phần trăm thu nhập của mình để trả cho cái khoản nợ đó vậy thì còn bao nhiêu phần trăm còn lại khách hàng có thể để tham gia bảo hiểm được và với cái mức phí là bao nhiêu thì nó sẽ phù hợp à, tiếp theo là cái thông tin ký ở dưới này á thì anh chị để ý giúp em á là chữ ký của người được bảo hiểm và chữ ký của chủ hợp đồng ha thì giả sử như nếu người được bảo hiểm à, tham gia mệnh giá trên 3 tỷ cũng là người lớn luôn thì có thể ký trên này nhưng nếu đối với trẻ em thì ở đây sẽ là cha mẹ là người ký trên cái hồ sơ trên cái bộ câu hỏi tài chính này ha em đi tiếp cái phần mà về chứng minh tài chính á, cái này thì trong cái à, cẩm nang thẩm định tháng 2 2021 được gửi ra thì đã có cái nội dung này rồi. Nếu anh chị muốn tham khảo thêm thì anh chị sẽ mở cái phần mà hướng dẫn về tài chính ở trong cái cẩm nang thẩm định đó ha. Cái này em chỉ lặp lại và làm rõ thêm là đối với người được bảo hiểm mà có nghề nghiệp như là chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông hoặc là tự kinh doanh thì có cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, à, giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp và có báo cáo tài chính thường thì sẽ yêu cầu cung cấp trong vòng 2 năm gần nhất. Còn nếu trong trường hợp mà khách hàng à, mới mới thành lập doanh nghiệp chưa có đầy đủ được cái báo cáo trong vòng 2 năm gần nhất thì cái báo cáo nào hiện tại khách hàng đang có khách hàng sẽ phải cung cấp vào kèm theo đó là nếu mà những cái chi tiết ở dưới giống như hợp đồng buôn bán giao dịch hoặc sổ nhật ký bán hàng khách hàng có thì bổ sung vào nó sẽ là một cái ờ, một cái thông tin hữu ích hơn tại vì có nhiều khi mình chỉ đánh giá trên cái báo cáo tài chính không thì cái báo cáo tài chính cái năm đó à, thông tin khách hàng à, giả sử như cái năm đó khách hàng có mua bán rất là nhiều nhưng mà thông tin trên cái năm đó nó chưa thể hiện được đầy đủ là cái chi thu của khách hàng nhưng mà cái hợp đồng buôn bán giao dịch cho thấy là ở ừ, trong cái năm đó tôi có rất nhiều cái hợp đồng và cái thời hạn mà người ta trả tiền cho tôi nó sẽ chậm hơn so với bình thường tuy nhiên những cái hợp đồng đó là những cái hợp đồng à, mình gọi là cái thông tin củng cố thêm để cho cái mệnh giá của khách hàng tham gia có thể là mệnh giá cao hơn em đi tiếp tới cái việc mà à, chứng minh tài chính cho nhân viên đi làm hưởng lương thì cũng giống như à, tư vấn tài chính mình vậy đó nếu tư vấn tài chính tham gia ở mệnh giá cao thì tư vấn tài chính cũng phải chứng minh tài chính là có sao kê tài khoản ngân hàng và bản lương trong 3 tháng gần nhất có hợp đồng lao động hoặc có quyết định tăng lương hay bổ nhiệm chức vụ gì đó rồi còn cái việc mà biên lai nộp thuế thu nhập này thì à, nếu ở thông tin ở trên đã đầy đủ rồi thì thật ra thẩm định sẽ không yêu cầu cung cấp cái biên lai nộp thuế thu nhập nhưng mà bởi vì có những cái chứng từ khi mà tài chính mà khi mình bổ sung vào nó chưa đầy đầy đủ thì cái nào mà có thể củng cố được thêm tài chính của mình thì thẩm định sẽ yêu cầu các anh chị mình cung cấp thêm à, cái này phần lưu ý riêng đối với người được bảo hiểm là học sinh sinh viên nội trợ thì trong này trong cái phần cảm năng tài chính á, anh chị mình cũng thấy được cái thông tin này là à, những cái yêu cầu là đối với người được bảo hiểm là học sinh sinh viên và nội trợ thì mệnh giá bảo hiểm tham gia không được vượt quá 3 tỷ tức là tổng số tiền bảo hiểm chịu rủi ro tối đa không được vượt quá 3 tỷ. Vậy thì nếu khách hàng mong muốn được tham gia ở trên cái mệnh giá này, lúc đó khách hàng phải cung cấp được chứng từ để chứng minh tài sản và các cái nguồn thu nhập. Thì các cái nguồn thu nhập cần phải chứng minh như thế nào? Sẽ quay ngược lại cái tất cả các slide trước đây là nghề nghiệp nào thì sẽ chứng minh theo cái công việc à, cái công việc nghề nghiệp như thế nào thì sẽ chứng minh theo những cái gì mà khách hàng đang có. À, và thẩm định viên ở đây á, sẽ dựa trên các cái chứng từ mà khách hàng cung cấp sẽ yêu cầu cụ thể cho từng cái nghề nghiệp và nếu mà trong gia đình của mình á, là chồng vợ hoặc là cha mẹ của người được bảo hiểm cũng có cái tham gia bảo hiểm nhân thọ và với cái mệnh giá tương đương hoặc là lớn hơn thì nó sẽ là một cái yếu tố ưu tiên để xem xét bởi vì khi mà các anh chị thấy là à, mình thường thiết kế cho trẻ em tham gia ở mệnh giá trên 2 tỷ tại vì trẻ em mà cứ trên 2 tỷ là đã phải có yêu cầu à, một là cha mẹ có bảo hiểm tương đương hai là chứng minh tài chính vậy thì đây là cái yếu tố mà nếu cha mẹ có bảo, có tham gia bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá tương đương hoặc là lớn hơn thì nó là một yếu tố ưu tiên để xem xét cho trẻ em đó tham gia cái mệnh giá tương đương với cha mẹ. À, à, đây là cái phần ví dụ khi nãy giờ em đã có trao đổi á, là giả sử như nghề nghiệp mình là trưởng phòng kinh doanh thì mình sẽ tích vào cái ô làm thuê, hợp đồng lao động, bản lương trong 3 tháng gần nhất hoặc là có cái sao kê ngân hàng còn nếu nghề nghiệp là chủ cơ sở à, sản xuất hoặc là chủ cửa hàng bánh kẹo thì lúc đó mình sẽ tích vào cái ô làm chủ và cung cấp những cái thông tin liên quan trên cái bộ câu hỏi tài chính. À, ở đây á, có những cái trường hợp mà nếu khách hàng không có cái báo cáo tài chính thì có thể là cung cấp hóa đơn mua bán, sổ ghi chép giao hàng hoặc nhật ký bán hàng. À, trong những cái thông trong một ít nhất là phải trong một cái năm gần nhất để thẩm định có thể tính được là nếu vậy thì trong cái năm đó khách hàng chi thu là bao nhiêu và lãi của từng tháng là bao nhiêu à, hoặc là khách hàng này có được giống như tổng cái thu nhập đó sau khi trừ đi tổng cái khoản nợ hoặc tổng cái tiền khách hàng mua hàng đi thì sẽ còn được bao nhiêu cái thu nhập để có thể ước tính là khách hàng này có thể tham gia ở mệnh giá bao nhiêu và duy trì được cái hợp đồng bảo hiểm à, liên quan tới thẩm định thì ở đây các anh chị mình sẽ thấy là hỗ trợ viện phí có một cái quy định nhưng mà thường á, em thấy mình vẫn bị à, à, khi mà thiết kế sản phẩm cho khách hàng á, thì mình không để ý cái mức mà quy định của công ty là đối với số tiền bảo hiểm cho quyền lợi hỗ trợ viện phí của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi thì được tham gia tối đa là 400.000 đồng nên em thấy có khi mình thiết kế là mình cái cái mức cao hơn xong rồi mình cứ chứng minh à, nghĩ là à, cái này tôi chứng minh được tài chính mà tôi chứng minh được thu nhập mà cái này là yêu cầu bắt buộc phải giảm xuống cái này sẽ không cho bất kỳ cái chứng minh tài chính nào ở đây hết mà là cứ đúng là người được bảo hiểm dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải tham gia là dưới 400 ngàn từ 400 ngàn trở xuống ha à, còn đối với người được bảo hiểm à, hoặc là bên mua bảo hiểm trên 18 tuổi thì khi mà tham gia quyền lợi hỗ trợ viện phí trên 500 ngàn đồng phải chứng minh thu nhập thì chứng minh thu nhập sẽ quay ngược lại cái những cái slide trước là chứng minh như thế nào và liên quan đến cái sản phẩm hỗ trợ viện phí á, vì cái tính chất đặc biệt là vậy khi mà mình nằm viện nghĩa là khách hàng họ sẽ bị mất cái ngày công lao động đó nên khi họ tham gia bảo hiểm công ty sẽ chi trả cái ngày công lao động mà khách hàng nằm viện để khách hàng bị mất cái số tiền đó thì giả sử như à, một cái ngày công của khách hàng tương ứng là 500 ngàn thì công ty sẽ chi trả vậy cho nên là cái thu nhập mà khách hàng cần phải chứng minh khi mà tham gia quyền lợi hỗ trợ viện phí sẽ được tính là thu nhập đến từ sức lao động còn các cái nguồn thu nhập mà không đến từ sức lao động thì chỉ có giá trị tham khảo thôi tại vì như em nói chị Yến ơi chị ờ, mở lại mic đi ạ anh chị nào tắt mic của em hoài vậy à, anh chị nghe được chưa ạ nghe dạ được rồi, rồi chị, chị ơi dạ dạ À, em em trao đổi lại ha, nghĩa là mình sẽ chủ yếu dựa trên thu nhập đến từ sức lao động. Tại vì giả sử như à, nếu thu nhập không từ sức lao động, giả sử như là cái hợp đồng cho thuê đi, thì à, cái ngày mà khách hàng nằm viện thì rõ ràng cái hợp đồng cho thuê nó nó vẫn tiếp tục hiệu lực khách hàng vẫn có thu tiền vào hàng tháng thôi nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà vì khách hàng nằm viện mà làm mất cái thu nhập của cái ngày hôm đó khách hàng không thể kiếm ra tiền của cái ngày hôm đó ha nên anh chị lưu ý là khi thẩm định yêu cầu cung cấp chứng minh tài chính nếu mà khách hàng tham gia cái quyền lợi hỗ trợ viện phí trên 500.000 đồng thì sẽ yêu cầu những cái chứng chứng minh thu nhập từ sức lao động của khách hàng à, à, liên quan tới thẩm định sau khi hợp đồng phát hành thì ở đây em thấy mình á, cũng có nhiều anh chị của mình thắc mắc liên quan tới cái việc mà à, đầu vào của tôi thì tôi đã nộp hồ sơ rồi à, đã được hợp đồng đã được phát hành rồi nhưng mà vậy thì những cái thông tin sau đó nghĩa là sau khi hợp đồng phát hành bây giờ hồ sơ bị mất hiệu lực hoặc là tôi cần thay đổi số tiền bảo hiểm hoặc là tham gia thêm sản phẩm bổ sung thì sẽ liên hệ với ai và giả sử có một cái trường hợp gặp à, cái này trường hợp này gặp khá là nhiều nghĩa là khi tham gia bảo hiểm thì khách hàng không kê khai thông tin sức khỏe nhưng mà sau đó sau khi hợp đồng phát hành rồi thì lúc mà khách hàng họ đọc lại cái ờ, hợp đồng bảo hiểm trong vòng 21 ngày họ thấy là cái thông tin này hình như là mình có kê khai bị thiếu và ờ, trước đây mình có từng điều trị gì đó thì bây giờ họ muốn kê khai lại thì sẽ phải như thế nào thì à, đây là thẩm định sau khi hợp đồng phát hành thì các cái thông tin mà bổ sung lúc này mình sẽ scan vào trong hệ thống và chuyển cho là bộ phận quản lý hợp đồng là policy service ha rồi, bộ phận quản lý hợp đồng à, sẽ nhận cái thông tin này và cái việc sau đó bộ phận thẩm định à, sau đó bộ phận quản lý hợp đồng sẽ chuyển cho thẩm định tuy nhiên á, là em xin lưu ý đến hai cái nội dung là đối với những cái hồ sơ mà khôi phục hiệu lực thay đổi số tiền bảo hiểm tham gia tham, thêm cái sản phẩm bổ sung á, thì khách hàng cần điền các cái biểu mẫu nào sẽ theo quy định ha và cung cấp lại đầy đủ thông tin mới nhất và cập nhật cái tình trạng sức khỏe hiện tại của khách hàng còn nếu trong trường hợp là những cái hồ sơ được gọi là tái thẩm định, nghĩa là khách hàng ban đầu khi tham gia bảo hiểm chưa có khai báo đầy đủ thông tin sức khỏe của bản thân. Sau đó khách hàng phát hiện ra thiếu, khách hàng khai báo thêm thì đây gọi là các cái thông tin tái thẩm định thì khách hàng cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cho thẩm định à, từ cái giả sử như khách hàng có một cái đơn tường trình là sức khỏe của tôi trước khi tham gia bảo hiểm tôi phát hiện là có viêm gan B nhưng mà vậy thì để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khách hàng phải nên cung cấp toàn bộ những cái hồ sơ thăm khám đánh giá điều trị liên quan tới viêm gan B để thẩm định có thể xem xét được cái offer tốt nhất cho khách hàng và lưu ý là những cái trường hợp mà hợp đồng được xem xét trong vòng 21 ngày và hợp đồng trên 21 ngày thì đối với những hợp đồng mà trong vòng 21 ngày à, khi mà thông tin khách hàng bổ sung thì có những trường hợp thẩm định có thể ra quyết định liền đối với một số bệnh lý giả sử như khách hàng kê khai là à, tôi có viêm phế quản viêm phổi trong à, trong một hai tháng gần đây à, chỉ là một cái bệnh lý cấp tính thôi vừa mới điều trị hết thì có thể đối với sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thẩm định sẽ ra liền một cái thư thông báo là sẽ có quyết định loại trừ đối với bệnh lý khách hàng vừa mới điều trị là viêm phế quản, viêm phổi, viêm họng gì đó. Nhưng đối với nhưng đối với những bệnh lý khác á, nghĩa là khách hàng này có viêm gan B cần phải thực hiện kiểm tra y tế, hồ sơ khách hàng bổ sung vào cũng không đầy đủ hoặc có những cái bệnh lý mà thẩm định cần phải hỏi thêm khách hàng à, điều tra thêm cái thông tin bổ sung của khách hàng đầy đủ chứ hiện tại bây giờ cái thông tin khách hàng cung cấp là không đầy đủ không đánh giá được thì thẩm định sẽ hủy trong vòng 21 ngày để khách hàng nộp lại cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới kê khai đầy đủ lúc đó thẩm định sẽ có hỏi đầy đủ những cái thông tin cũng như là à, khách hàng cung cấp hồ sơ sức khỏe hoặc là mời khách hàng đi kiểm tra y tế nên anh chị mình lưu ý cái phần này ha À, còn những cái hợp đồng mà trên 21 ngày á, thì tốt nhất là để đảm bảo quyền lợi cho mình khi khách hàng kê khai khách hàng nên cung cấp đầy đủ hồ sơ sức khỏe nộp vào với công ty luôn anh chị ha à, vì vậy cái lưu ý quan trọng nhất là để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng thì nhân viên tư vấn cần lưu ý khách hàng là kê khai đầy đủ thông tin sức khỏe khi tham gia bảo hiểm nghĩa là khi ký cái hồ sơ cầu bảo hiểm thì khách hàng nên cung cấp đầy đủ cái thông tin sức khỏe của mình để đảm bảo là à, cái quyền lợi chi trả về sau nó sẽ được tối ưu nhất và à, khi tham gia bảo hiểm thì sau khi hợp đồng phát hành rồi thì mỗi năm tới kỳ tiếp tục thì tránh để mất hiệu lực hợp đồng tại vì à, các anh chị mình ở đây á, à, những cái trường hợp mà khách hàng khiếu nại nhiều nhất chính là những cái trường hợp mà khách hàng mất hiệu lực hợp đồng xong rồi đến khi khách hàng khôi phục lại thì tất nhiên khi thời gian khôi phục đó công ty sẽ phải thẩm định lại toàn bộ thông tin sức khỏe của khách hàng tại vì ngoại trừ cái việc mà sức khỏe của khách hàng từ trước khi tham gia bảo hiểm công ty còn phải thẩm định là từ sau khi tham gia bảo hiểm tới cái khi khôi phục này nè tình trạng sức khỏe của khách hàng có đủ đáp ứng để khôi phục hợp đồng bảo hiểm hay không à, lúc đó gần như là một cái thẩm định mới cho nên anh chị mình là nhắc khách hàng là tránh để mất hiệu lực hợp đồng thì mất như vậy thì sẽ làm mất quyền lợi tới khách hàng thì lúc đó khách hàng sẽ à, thứ nhất là khách hàng cũng khiếu nại và những cái trường hợp mà đa phần thẩm định gặp á, thì khiếu nại nhiều nhất là liên quan đến việc mất hiệu lực hợp đồng và liên quan đến cái việc mà khi tham gia bảo hiểm không có kê khai đầy đủ thông tin rồi sau đó khách hàng claim thì lại ghi nhận được rất nhiều cái tiền sử bệnh từ trước khi tham gia bảo hiểm nên đây là hai cái tình huống mà khách hàng khiếu nại về phía công ty rất nhiều à, em đi tiếp là một số danh sách mà một số trường hợp từ chối bảo hiểm để tư vấn mình nắm được thông tin và cũng không mất thời gian có thể là khách hàng không tham gia được thì mình có thể chuyển cho người nhà tham gia à, liên quan tới hệ tuần hoàn thì các cái bệnh lý là van tim do hậu thấp hoặc nhờ máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, à, phình dị dạng động mạch não hoặc là phình bóc tách động mạch chủ thì những cái trường hợp này công ty sẽ không nhận bảo hiểm hoặc bất kỳ sản phẩm nào cũng sẽ không nhận bảo hiểm. À, liên quan đến hệ hô hấp thì khách hàng đang điều trị u phổi, ung thư phổi, lao phổi hoặc là đang điều trị tràn khí tràn dịch màng phổi, à, hen suyễn đang có kịch phát hoặc lao phổi đã có tổn thương trên phim X quang thì à, trong đây á, trong các cái bệnh lý mà vừa kê khai ở đây á, thì đối với bệnh lý lao phổi là một cái bệnh lý mà à, gọi là dịch tễ của nước mình luôn đa phần thì rất nhiều người ở nước mình bị cái bệnh lý lao này à, tuy nhiên là nếu một khách hàng mà họ tuân thủ điều trị tốt à, họ hoàn tất điều trị rồi thì rõ ràng sau 6 tháng hồi phục rồi có thể tham gia lại bảo hiểm chứ không phải là mình từ chối vĩnh viễn nha. Đối với trường hợp này thì không từ chối vĩnh viễn đối với trường hợp mà khách hàng bị lao phổi đã điều trị ổn. Thì sau khi điều trị ổn rồi khách hàng cung cấp hồ sơ vào, công ty thực hiện mời khách hàng đi kiểm tra y tế thì anh chị mình lưu ý là dựa trên cái phim x-quang mới của khách hàng thì thẩm định sẽ đánh giá cái rủi ro là cái lao phổi này khách hàng điều trị ổn rồi nhưng mà có dẫn đến cái tổn thương phổi để biến chứng về sau hay không còn nếu mà cái phim x-quang nó không có vấn đề gì hết thì công ty cũng sẽ nhận bảo hiểm khách hàng tuy nhiên có những trường hợp mà khi khách hàng đi kiểm tra tới về công ty vẫn ra quyết định tạm hoãn hoặc là từ chối thì có thể là do khách hàng khi mà điều trị lao á cái tình trạng lúc đó nó đã nặng rồi và có biến chứng ở trên phổi là cái hình ảnh là sơ phổi rồi thì lúc đó công ty sẽ không nhận bảo hiểm đối với trường hợp sơ phổi ha Tiếp theo là hệ thần kinh, thì hệ thần kinh có các bệnh lý như tâm thần phân liệt, rối loạn hành vi, nhân cách, trầm cảm, động kinh hoặc Parkinson và Alzheimer thì sẽ không nhận bảo hiểm. À, liên quan đến cái bệnh lý trầm cảm thì thật ra là bệnh lý này không phải là bệnh lý từ chối vĩnh viễn, nghĩa là sau khi khách hàng điều trị ổn định rồi, khách hàng à, không có dẫn đến những cái biến chứng tại vì đối với những người trầm cảm à, cái việc mà à, đáng sợ nhất nghĩa là khi mà những khách hàng mà mình trầm điều trị trầm cảm mà có cái ý định tự tử ở trong đầu à, đó là cái đó là cái bệnh lý mà nó dẫn đến biến chứng rồi nghĩa là những cái khách hàng đó hầu như là họ phải sử dụng thuốc liên tục à, họ hiếm khi nào mà ngưng thuốc hoặc là gọi là hoàn tất điều trị được nên đối với những trường hợp đó thì công ty sẽ không nhận bảo hiểm đối với những trầm cảm mà đã có ý định tự tử hoặc là có những cái ám ảnh sợ hãi mà nó ghi ghi rõ trên cái hồ sơ đó và khách hàng thăm khám điều trị liên tục thường xuyên còn những cái khách hàng nào giả sử như à, mình thường gặp là những cái trường hợp mà khách hàng có trầm cảm sau sinh đó là sau sinh một thời gian khách hàng điều trị ổn cái bệnh lý trầm cảm đó khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ có đánh giá tâm lý của bác sĩ thì công ty có thể xem xét bảo hiểm cho khách hàng ha liên quan đến hệ tiêu hóa thì như sơ gan và ung thư gan là chắc chắn sẽ từ chối còn ung thư thì à, đối với hệ cơ quan tất cả các hệ cơ quan mà ung thư trong vòng 5 năm thẩm định sẽ không nhận bảo hiểm tuy nhiên là có những trường hợp là các anh chị mình nộp vào thì các anh chị à, bổ sung cái hồ sơ nghĩa là khách ừ. hàng đã điều trị ung thư được à, trên 5 năm rồi nhưng mà cũng phải tùy vào tình huống anh chị mình ha nghĩa là à, tùy cái bệnh lý ung thư đó có di căn hay chưa à, cái lúc điều trị đã có di chứng biến chứng gì hay chưa thì công ty sẽ xem xét bảo hiểm tùy theo từng bệnh lý chứ không phải là cứ ung thư mà trên 5 năm thì công ty nộp vô là công ty sẽ nhận bảo hiểm mà cái này còn phải tùy thuộc là cái đợt mà khách hàng điều trị đó là ung thư ở cơ quan nào giai đoạn đó là giai đoạn nào rồi điều trị xong có biến chứng gì hay không có còn phải điều trị tiếp hay không thì tùy mỗi cái cơ quan mỗi cái ung thư sẽ có một cái rủi ro khác nhau thì lúc đó thẩm định sẽ đánh giá và yêu cầu cung cấp hồ sơ hoặc là ra quyết định từ chối tại cái thời điểm mà nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm luôn ha. À, liên quan đến hệ tiết niệu và sinh dục thì đối với bệnh lý suy thận và ung thư tế bào nuôi sẽ bị từ chối bảo hiểm. À, bệnh nội tiết thì khi nãy trong cái phần mà tiểu đường á, chị Yến cũng có trao đổi là đối với tiểu đường mà đã có biến chứng rồi thì sẽ từ chối bảo hiểm và các biến chứng thường mình sẽ thấy là tim mạch, thận và thần kinh. À, bệnh hệ thống sẽ là bệnh sơ cứng bì, và các bệnh do nhiễm chất độc màu da cam. Hệ huyết học thì có bệnh suy tủy và bệnh bạch cầu cấp thì ở ngoài dân gian của mình hay gọi đây là bệnh lý ung thư máu. À, và nhiễm HIV thì công ty không nhận bảo hiểm ha. Và đây, khi nãy thì trên cái màn hình chat á, em thấy là có một chị hỏi em là cái trường hợp mà chấn thương sọ não thì có thể xem xét bảo hiểm hay không? Thì đây là danh sách các trường hợp từ chối heo khe thì nhờ anh chị theo dõi giúp em ha. À, tiểu đường chắc chắn là công ty sẽ từ chối bảo hiểm. À, trong trường hợp mà cái xét nghiệm HB1C là cái xét nghiệm để đánh giá đường huyết của khách hàng trong vòng 3 tháng gần nhất cũng như là để đánh giá về cái việc điều trị tiểu đường như thế nào thì nếu HB1C mà trên lớn hơn hoặc bằng 6.5 thì khách hàng mình sẽ thường hay nói gì nè là tôi không có biết tôi bị tiểu đường tôi không có bị bệnh lý này tuy nhiên cái xét nghiệm này chắc chắn phản ánh một khách hàng là đã bị tiểu đường rồi thì công ty vẫn sẽ từ chối bảo hiểm à, liên quan đến BMI, BMI này là chiều cao so với cân nặng của khách hàng thì BMI lớn hơn hoặc bằng 33 sẽ từ chối bảo hiểm à, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên là cái chỉ số BMI này là cái chỉ số có thể thay đổi được, nó cũng giống như cân nặng của mình vậy đó. Hôm nay thì mình thấy mình thừa cân nhưng mà trong vòng 6 tháng nữa khi mà mình giảm cân tốt hơn thì rõ ràng cái chỉ số BMI này có thể thay đổi được. Nên cái này không phải là cái từ chối vĩnh viễn về sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà là khi cân nặng chiều cao chiều cao thì chắc chắn không thay đổi rồi nhưng mà khi cân nặng của mình mà có thể giảm được thấp hơn thì công ty có thể xem xét bảo hiểm với điều kiện là tăng phí giả sử như 33 mà xuống còn 29 30 thì cái mức tăng phí à, vẫn có thể tham gia được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe về suy thận hoặc là khách hàng này chỉ có một thận hoặc là hội chứng thận hư sơ gan à, nhồi máu cơ tim đột quỵ có tai biến có đặt stent rồi hội chứng về tim mạch rồi chấn thương sọ não nhồi máu não u não hoặc là ung thư gì đó thì các cái bệnh lý này thì chắc chắn là sẽ từ chối bảo hiểm không nhận bảo hiểm trong bất kỳ lý do nào hết ha còn tiền sử mà về động kinh cũng sẽ từ chối bảo hiểm luôn và liên quan đến trẻ em thì cái phần này á, em thấy là mình gặp rất là nhiều khách hàng á à, muốn tham gia cho con của mình tuy nhiên á, là trẻ có bệnh lý tim bẩm sinh hoặc là trẻ bị chậm phát triển về có rối loạn về tâm thần vận động thì công ty cũng sẽ từ chối bảo hiểm luôn và từ chối cả sản phẩm chăm sóc sức khỏe là heo khe ha tức chăm sóc sức khỏe rồi còn trẻ em mà dưới 2 tuổi á, à, có thiếu máu có sinh non à, sinh non là từ 37 tuần trở xuống và có nhẹ cân lúc sinh thì đối với trẻ mà sinh một thì dưới hai kg rưỡi gọi là nhẹ cân và dưới 2 kg thì đối với là sinh đa thai thì trường hợp này sẽ từ chối bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nhưng mà lưu ý là cái trường hợp này không phải là mình từ chối vĩnh viễn giả sử như bé còn nhỏ ăn uống nghĩa là bé có thể là tiếp thu cái tiếp thu cái chất dinh dưỡng nó còn kém thì sẽ dẫn tới thiếu máu thì trên 2 tuổi à, cái việc thiếu máu nó không còn nữa nghĩa là thiếu máu này không phải thiếu máu do di truyền mà chỉ là thiếu máu do dinh dưỡng thiếu máu do thiếu sắt thôi thì khi cung cấp cái hồ sơ lại đầy đủ tham gia lại và tình trạng sức khỏe đã ổn hơn thì công ty vẫn có thể xem xét bảo hiểm cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe à, hoặc là giống như tình huống mà sinh non vậy đó thì trên 2 tuổi thì có thể xem xét Tuy nhiên là anh chị mình lưu ý là phải tùy từng trường hợp. Giả sử như sinh non ở tuần thứ 36, 37 à, tuần thứ 35 36 đi thì lúc đó đa phần thì trẻ cũng đã phát triển đầy đủ rồi và trên 2 tuổi thì cái sức đề kháng của trẻ cũng tốt hơn rồi. Tuy nhiên nếu mà trẻ sinh non ở tuần thứ 30 31 thì cái tình trạng nó sẽ khác là không thể nhận bảo hiểm ở cái mốc mà trẻ trên 2 tuổi mà có thể là yêu cầu là phải xem xét khi trẻ được 5 tới 6 tuổi thì đó là cái tình trạng thời điểm đó lúc đó sức khỏe của những những đứa trẻ mà nó sinh non ở mức đó thì à, theo thống kê là ở cái mốc tuổi mà năm sáu tuổi đó à, đa phần nó sẽ trưởng thành đầy đủ về mặt thể chất và lúc đó có những cái bệnh lý nào bẩm sinh thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài thì mình sẽ nhìn thấy được rõ ràng hơn và tình trạng sức khỏe lúc đó bé cũng đã phát triển một cách ổn định rồi thì có thể xem xét bảo hiểm chăm sóc sức khỏe à, em cung cấp một cái thông tin này liên quan đến cái việc kiểm tra thông tin hồ sơ cầu bảo hiểm bởi vì em thấy anh chị mình á, à, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng mình không biết là phải liên hệ với những ai để có được cái thông tin về cái hợp đồng à, nhiều khi mình bổ sung thông tin vào mà mình không biết là thông tin đó đã được vào trong hệ thống hay chưa hay có một cái vấn đề gì trục trặc hay không để mình có thể phản ứng nhanh hơn là đẩy cái đẩy cái những cái bổ sung khác vào để làm cho nó kịp cái hợp đồng đi ở trong tháng thì liên quan đến bộ phận phát hành hợp đồng à, sẽ chia làm ba like có ba miền và bộ phận thẩm định thì sẽ hai cái hotline là 8404 và 4417 anh chị ha còn bộ phận quản lý hợp đồng là như khi nãy em có trao đổi là những cái thông tin mà khôi phục hợp đồng hoặc là thay đổi chi tiết hợp đồng gì đó thì mình sẽ liên hệ với bộ phận quản lý hợp đồng là policy service thì có số điện thoại của hai nhánh và bộ phận bồi thường thì có số của chăm sóc sức khỏe và bồi thường những cái sản phẩm không phải là chăm sóc sức khỏe thì có số nội bộ này thì anh chị mình lưu lại để liên lạc những khi cần thiết ha à, phần trình bày của em thì ngắn gọn <laughs> nhanh hơn à, của em đã hoàn tất rồi thì bây giờ anh chị mình có câu hỏi nào thì chị Hồng Yến và em sẽ cùng phản hồi với anh chị ha